à, con à, thỉnh sư trả lời những câu hỏi cho Phật tử á, thì con à, có một cái à, tin nhắn nhỏ của cái chị um, Phật tử um, ở Melbourne um, thì chị hỏi con là à, sao em giới thiệu với mọi người là sư rất khôi hài à, vui tính mà sao chị thấy à, sư giảng à, sư khó quá mà bởi vậy chị ngán chị không dám hỏi thì um, con cũng nghe sư nói là à, câu là thấy vậy mà không phải vậy thì quý vị sẽ gặp sư trực tiếp ở ngoài thì quý vị sẽ thấy sư khác hơn tại vì trên à, trên cái zoom á, thì sư khó nhìn được mà phật tử mà um, mặt sao thể hiện như thế nào để sư cười và sư nói những cái uh, câu vui để mà hướng dẫn quý vị trong cái uh, cái bài học um, và con cũng uh, <laughs> con cũng gặp uh, gặp được sư ở ngoài và nghe sư giảng pháp tại Sydney rồi cho nên con uh, nói chuyện với các anh chị như vậy thì ờ, cũng cầu mong quý vị là um, để hết cái uh, mùa dịch này thì quý vị có thể gặp trực tiếp sư tại Úc Châu hoặc là tại Calama thì quý vị sẽ thấy uh, sư khác hơn nhiều à, <laughs> rồi um, um, con uh, có vài câu hỏi của Phật tử con vào chương trình liền để không mất thời gian đó thì con có một cái câu hỏi đầu tiên um, con xin hỏi trực tiếp với sư rằng là um, sư cho con à, biết cái chữ xả ly à, cái cái nghĩa và cái à, um, um, sư giảng giải cho con cái chữ à, xả ly như thế nào đó là câu hỏi thứ nhất còn câu hỏi thứ hai là như lý tác ý và cái à, chetana có giống nhau không à, xin à, hai câu hỏi đầu tiên xin à, sư cho chúng con à, học hỏi ở sư con xin cảm ơn sư cái vấn đề của Phật tử Việt Nam của Phật giáo Việt Nam nó nằm ở cái chỗ là chúng ta uh, chưa có một cái uh, uh, thống nhất nhau về một số cái từ ngữ Phật học mỗi dịch giả họ lựa một số chữ hơi mỗi dịch giả có một số chữ đặc biệt ví dụ như là ở ngày Minh và từ Minh Châu khi ngài dịch kinh tạng ấy, thì ngài dùng cái chữ đó theo cái nghĩa của ngài rồi về sau này các cái vị dịch giả khác ấy, họ cũng gặp cái chữ Pali đó là dịch khác đi hoặc là họ dùng là cái, cái từ Hán vì của ngài Minh Châu nhưng mà trong một cái nghĩa khác trước hết chúng ta phải phải phải phải, phải nhắc lại cái chuyện đó ha trước hết phải nhắc đó còn về cái chữ xả ly á cái chữ xả ly á mà mà mà mà, mà, mà theo uh, hỏi theo cái ý của tôi đó thì nó có hai trường hợp <clears throat> mà tôi á, tôi dịch là xả ly trường hợp thứ nhất là cái chữ là cái chữ cha gác cái chữ chà gái đó ở trong Bali đó là đôi khi đó thường khi đó, thường khi đó là nó được dùng để coi như là có từ đồng nghĩa với chữ đa nó là cho nhưng mà thật ra đó là nếu mình nói theo cái nghĩa xác thì cái chữ cha gái đó là nó, nó từ cái động từ Bali là chắc chắc tí chắc xe đó nha chắc chắc tí chỉ chá là chữ gì chắc chắc tí nó có nghĩa là give up cái đa ná là là giving còn cái chai gá đó là ghép hình nắp, có nghĩa là một cái là cho một cái là buông thì trong trường hợp đó cái chữ chai gá có thể dịch là xả ly ừ, xả ly rồi nó có một cái trường hợp nữa đó, cái chữ xả ly có thể dùng để uh, dịch một cái từ Pali khác đó là cái chữ nekhamat cái chữ nekhamat có nghĩa nghĩa đen ấy, có nghĩa là bỏ nhà mà đi sống ở đời sống không nhà đó mà cái nghĩa bóng á chỉ chữ nikkama có nghĩa là cái cái tâm trạng mà chán sợ sanh tử không có muốn tiếp tục quẩn quanh ở trong cái, cái đường lương hồi nữa thì gọi là khâm á ừ, thì trong đường hồi nó cũng chỉ là xả ly ừ. như vậy chỉ xả ly ở đây đó mình thấy sơ sơ đó mà nó có nghĩa đen và nghĩa bóng nghĩa đen tức là lìa bỏ vật chất để hướng đến cái đời sống tinh thần là gọi là xả ly nha mà cái trường hợp thứ hai đó là lìa bỏ cái thấp mà đi đến cái cao lìa bỏ cái vòng lẫn quẩn mà để hướng đến sự giải thoát thì trường hợp này đó nó nó nặng về tinh thần hơn à, thuần túy là tinh thần tinh thần thì nó cũng là xả ly tôi nhắc lại nha xả ly trường hợp thứ nhất là sự lìa bỏ cái quyền sở hữu vật chất niềm đam mê trong vật chất gọi là xả ly thế nhưng mình bỏ nhà mình đi mình không muốn sống trong cái đời sống mà chung đụng cư sĩ nữa hả? À, rồi mình sống của đời sống của một hành giả hay là của một người xuất gia đó thì trường hợp đó gọi là cũng gọi là xả ly còn trường thứ hai ừ, hoặc là mình từ bỏ cái cái sự ờ, tham đắm nắm níu ở trong cái tài sản vật chất đây cũng gọi là xả ly trường thứ hai đó là là, là là lìa bỏ chính mình ngày hôm qua để hôm nay mình được tốt hơn và ngày mai sẽ phải hơn hôm nay thì cái trường hợp đó gọi là xả ly xả là buông ra đó, còn còn ly là là, là, là, là, là, là lìa bỏ buông ra và lìa bỏ nha cho nên à, trong những trường hợp đặc biệt à, họ hỏi tôi tôi sẽ hỏi hỏi ngược lại cái người hỏi đó là thấy cái chữ đó ở đâu tùy chỗ mà chữ xả ly nó có nghĩa như thế nào trường một là nó nó là lìa bỏ vật chất đời sống vật chất cái gì có liên hệ đến vật chất ít nhiều trực tiếp và gián tiếp còn cái trạm thứ hai nó là xả ly cái đời sống tinh thần cũ để hướng tới một cái đời sống tinh thần mới mẻ hơn cao cấp hơn thì đó gọi là xả ly thì tôi định nghĩa như vậy đó các vị có thể eh, sưu tra hoặc là đi ờ, tham vấn ở các vị khác nha mà riêng tôi tôi chỉ trả lời ngắn gọn như vậy trường hợp thứ hai cái câu hỏi thứ hai đó là chữ um... Chetana Chetana dạ cái chữ chetana ở đây đó nó có nghĩa là chủ ý thì chữ chetana nó dịch là chủ ý chủ ý chủ ý là sao thí dụ như uh, mình nói ra một cái câu gì đó mà mình mình mình nhắm tới cái mục đích là hướng dẫn cái suy nghĩ cho cái đối phương đó gọi là chủ ý thế chứ mình nói vậy để cho người ta người ta tức hoặc là mình nói vậy để cho người ta vui đó là chủ yếu hoặc là uh, tôi quét nhà chỉ đơn giản là thấy nhà nó dơ thì tôi quét đó là chủ yếu nhưng mà tôi quét bởi vì hôm nay nhà tôi có khách tôi không muốn khách nói rằng tôi làm biết đó là chủ yếu tôi quét là vì tôi muốn một lát nữa chư đăng tới đây chư đăng sẽ cảm thấy thoải mái ờ, hành giả tới đây tu thiền học giáo lý sẽ cảm thấy thoải mái được an lạc đó là chủ ý cái chủ ý nha cái chủ ý thì ờ, cái cái chủ ý đó được gọi là chetana nhưng mà định nghĩa rốt ráo chủ ý là chetana có nhiều người hiểu lầm cho họ họ họ họ họ, họ, họ, họ Việt Nam mình đó là mình lẫn lộn cái chữ chữ tác ý với, với cái chữ, chữ chữ chủ ý tác ý là là manasikara ừ, là tác ý nha còn cái chetana nó là là, là là chủ ý thì hai cái này nó khác nhau thế nào chỗ nào khác nhau thế này cái manasikara đó là là nó là sự cố ý còn cái kia là chú ý cố ý là gì nè tôi lấy một cái screwdriver cái cái cái máy khoan đó tôi đặt cái mũi khoan lên một cái điểm nào đó ha, để tôi dùi thì cái đó là cái việc làm đó là việc làm cố ý chứ không phải là tôi tình cờ không phải là tự nhiên mũi khoan tự nhiên tôi cầm cái cái cái máy khoan rồi nó lơ quên nó lơ mơ sao đó là nó nó, nó, nó, nó lấy quay lơ mơ sao là nó chấm ngay chỗ đó thì có phải là tôi cố ý tôi vùi ngay chỗ đó tôi cố ý vùi gọi là gọi là ghim cái mũi khoan ngay chỗ đó vùi cái mũi khoan ngay chỗ đó thì được gọi, đó gọi là cố ý chứ không phải là sự vô tình cố ý nó đó là cái vô tình nha còn cái chủ ý nó khác chủ ý là tôi vùi cái lỗ đó để làm cái gì yeah. Dạ, nhớ cái này hai cái này khác nhau cái cố ý là, là nó phải là vô tình còn cái chủ ý có nghĩa là cái mục đích mà tôi hướng tới tôi nhắc lại cái chuyện mà tôi để cái mũi khoan cái mũi dùi nó nằm ngay trên cái mặt phẳng đó, đó bằng gỗ hay bằng kim loại hay bằng đá bằng gạch gì đó cái, cái chuyện mà tôi đặt mũi khoan cho đó là sự cố ý ở đây chứ không phải là sự ngẫu nhiên không phải là sự tình cờ đó là sự cố ý cái đó gọi là manasika đó còn cái mà chetana là chủ ý có nghĩa là tôi dù để làm cái gì tôi dù để lát tôi bắt ốc để tôi đóng đinh để, tôi gắn cái gì lên trên đó thì được gọi là chetana nha hai cái này phải nhớ khác nhau mà đa phần mình cứ lẫn lộn cứ nó tác ý tác ý tôi làm nó có tác ý tôi làm nó có tác ý. thật ra tác ý nó là sự cố ý thôi chứ không có gì tác ý là cố ý nó nó nó khác với sự ngẫu nhiên sự tình cờ sự vô tình à, sự trùng hợp ừ. còn cái chia là sự chủ ý tức là tôi làm cái đó tôi hướng tới mục đích gì lý do gì cái tác dụng gì thì nó gọi là chữ thánh an rồi xong yeah. Dạ. còn cái chữ như lý tác ý là xong chỉ như lý tác ý lúc bây giờ nó cái chữ tác ý này nó không còn là hiểu theo cái nghĩa kia nó cái nghĩa mà tôi vừa định nghĩa đó cái mà tôi nói ờ, tác ý là sự cố ý ấy. thì đó là định nghĩa atidam còn cái yoniso manasikara đó thì lúc bây giờ nó không phải là mình không thể hiểu cái chữ tác ý đó theo nghĩa a tỳ đà mà phải hiểu từ nghĩa tặng kinh à, tác ý để có nghĩa là suy tư chữ tác ý trong tặng kinh đó, nó có nghĩa là suy tư mà yoniso nó có nghĩa là reasonable là wisely là wisely là reasonable tức là suy nghĩ một một cách gọi là hợp lý suy nghĩ một cách thông minh suy nghĩ đúng cách yeah. Dạ. thí dụ như trong nhà có cái uh, cãi vã chạm trán xung đột thì mình cứ nghĩ đến cái chuyện mình nói cho nó đã cái nữ của mình phải nói cho cho ông, ông tức nói cho bà bà, bà tức à, thì mình mới mình nghĩ là mình sẽ giải quyết cái chuyện đó theo cái hướng đó nhưng mà đó là suy nghĩ vụng lẽ ra khi mà ở nhà có xung đột là mình phải nghĩ được cái cách nào ngồi lại để đôi bên lắng nghe nhau và cùng tìm một cái giải pháp cùng tìm một cái hướng đi thì cái suy nghĩ như vậy đó là đúng cách gọi ừ. là khi mình mình thấy thì lúc này cái lòng mình mới yên thì mình mới quay về để sống chánh niệm chứ không phải lòng cũng yên rồi đi mua rượu gì mình uống không phải là mình đi mình mình, ờ, mình chích choát mình đi tìm một cảm giác mạnh để mình quên đi cái buồn thì sai cái đó là sai mà, mà mà khi mình thấy cái lòng mình không yên thì mình phải quay về với lại Phật cứ là quay về với đời sống chánh niệm sống tỉnh thức biết cái gì biết những cái xung động nào nó đang diễn ra trong lòng mình à, và từ đâu nó tới cái hướng giải quyết đó được gọi là gọi là như lý tại ý Ừ, đó là nãy giờ tôi chỉ ví dụ thôi nha ví dụ chứ không phải chỉ chuyện đó có nghĩa rằng là, là suy, suy nghĩ hợp lý thì được gọi là như lý tỷ chỉ như lý đây có nghĩa là là, là từ tiếng phạn là yoniso nghĩa là hợp lý là đúng cách là một cách thông minh gì vì suy tư một cách thông minh yeah. à, suy, suy xét vấn đề một cách thông minh thì gọi là như lý tỷ và nếu mình tính theo ừ, chi pháp nếu mà nói rốt ráo thì hỏi như lý tỷ nó là cái gì thì mình đó là tâm sở trí tuệ tâm sở trí tuệ nó chính là hoặc là ở à, trong ba bảy bộ đề phần ấy, nó thuộc về tuệ quyền nó thuộc về ờ, tuệ lực nó thuộc về là trạch đặc biệt nó thuộc về trạch pháp giác chi nhớ nha ok tôi trả lời xong rồi đó dạ um, tiếp theo đây có một em ở Melbourne à, Tina à, anh mời Tina à, mở uh, mic lên uh, hỏi trực tiếp với sư đi em Cha dạ thư con kính ờ, chào sư. À, con có hai câu hỏi. À, cái thứ nhất là về cái Kalama Center ở bên Miến. Khi mà hoàn thành rồi thì ở đó là sẽ có những chương trình như hồi trước con nghe là sư nói là có vừa sư Miến vừa mình học thiền và um, học uh, giáo lý là có nghĩa vừa có sư Miến dạy và vừa có sư và có chính chính chính sư dạy luôn phải không? dạ thưa cô nói như thế này tôi, tôi trả lại để bắn tắt thôi à, trước hết á, là à, cái Calama nó không phải là cái chùa nó nó nó được nó được xây dựng không phải theo cái mô hình của mấy cái chùa mà đó giờ cô hiểu có nghĩa là có một vị trụ trì ở đó có một số tăng thường trụ ở đó rồi mỗi ngày có hai buổi công phu phải mà trước hết Calama nó là cái chỗ mà để mỗi một năm có vài lần các vị hỏi bà mấy lần tôi đâu nói được nó tùy bà con chứ không phải tùy tôi nha là tùy bà con mà bà con cái chữ bà con ở đây có nghĩa là tất cả những hành giả bên úc bên âu bên mỹ bên việt nam à, thì một năm như vậy thì có thể mình ờ, tối thiểu đó tôi nghĩ tối thiểu đó là từ 3 cho tới 4 khóa một khóa như vậy là, là trung bình khoảng 3 tuần dưới 3 tuần cũng được dưới 3 tuần thì trừ hao thời gian bà con tới bị ờ, chết lắc rồi khác giờ rồi mỗi mệt rồi lúc ừ, sắp đi đó lúc sắp rời đó bởi gì cũng mất ngày hai ngày cho quý vị tung tăng cái này liên túc ở trên cái xứ miếng đó ừ. cho nên uh, tối thiểu phải ba tuần một khóa thì ba tuần tối thiểu nha tối thiểu là ba tuần mà trong bụng tôi thì tôi không có cam tôi không có cam tôi không có không có đầm với ba tôi muốn một tháng ừ. thì cứ một một năm giờ trung bình khoảng 3 đến 4 bốn khóa như vậy và mỗi khóa như vậy đó là do các vị ờ, thiền sư biến điện do Kalama Thỉnh và ở đây không có theo một cái truyền thống chuyên biệt nào hết ví dụ như ở đây không có theo truyền thống của thiền của truyền thống A B C F mà là mỗi một cái thời mỗi một cái khóa như vậy ờ, thì Kalama sẽ mời một vị thiền sư của một truyền thống về hướng dẫn một một đề mục thôi một cái đề mục mà, mà bên thiền chỉ và bên thiền quán thì, thì không biết nói thiền chỉ quán cô có biết hay không tôi chỉ nói sao sao thôi thì thiền chỉ là cái thiền tập trung tư tưởng còn thiền quán là cái thiền sống chánh niệm à, đại khái như vậy thì uh, tôi có cái chủ ý đó là mỗi một mỗi khóa đều có một vị thiền sư của một truyền thống về dạy cho mình một đề mục thí dụ như cái khóa đầu tiên thì thịnh ngày về dạy bà con cái, cái, cái phương pháp hơi thở mà bên thiền chỉ lẫn thiền quán đặc biệt là hơi thở thôi à, suốt 3 tuần bà con chỉ được hướng dẫn thở theo thiền chỉ và theo thiền quán nó khác nhau thế nào à, rồi cái khóa thứ hai này là bà con sẽ học ừ, suốt 3 tuần học về cái đề mục gọi là quán niệm bất tịnh ừ, thì mỗi khóa chúng tôi thông báo ai hợp với đề mục đó thì về còn không hợp thì đừng đừng có về về là than là cái đề mục tôi không hợp có ráng chịu bởi vì tôi đã thông báo rồi nha quán bất tịnh nghĩa là quán cái thân này từ trên xuống dưới nó gồm cái đồ dơ cái vị đó chỉ mình kinh nghiệm quán như thế nào và trong lúc tu tập như vậy mình sẽ gặp cái gì thì mình sẽ báo mình sẽ trình lên với ngài để ngài, ngài dắt mình đi tiếp nha như vậy thì tôi tính trung bình nó cứ mỗi một khóa như vậy bà con học một đề mục thì một năm như vậy nếu mình được bốn khóa là bà con học được bốn đề mục vừa lý thuyết lẫn thực hành thì 10 khóa như vậy là 10 đề mục mà bốn chục khóa như vậy là bà con học được uh, ờ, ờ, nói nói nói nghe bốn một một năm bốn đề mục thì ít quá ừ. nhưng mà đại khái tôi chỉ ví dụ như vậy còn nếu bà con nếu mà vị thiền sư hoan nghĩ và bà con cũng hoan nghĩ thì uh, mình sẽ thêm mà không chừng không hẳn là một đề mục mà là hai ba đề mục nhưng mà không không ừ, không có dừng lại ở chỉ hay quán và cũng không dừng lại ở môi truyền thống nữa hết mà ngài sẽ hướng dẫn cho mình cả lý thuyết lẫn thực, thực hành đề một tâm từ đề một niệm chết đề một niệm phật đề một niệm tử thi đề một niệm uh, thể bốn đại đề, đề, đề uh, quán bất thực uh, bất tịnh ừ. thì cứ mỗi một khóa bà con sẽ được hướng dẫn cái đó sau khi mà cái khóa kết thúc cái chuyện này chị tôi muốn nói khóa kết thúc thì chúng tôi sẽ đặc biệt à, ưu tiên cho những hành giả nào có đủ điều kiện để thường trú ở đó thường trú là sao chứ thường bán thường trú thì đúng hơn chứ còn đã ở luôn thì không ở luôn nó phiền lắm nhưng mà bán thường trú nghĩa là ngoài cái khóa 3 tháng 3 tuần 4 à, tuần ra đó, bà con có thể ở lại đó 3 tháng tới 6 tháng vì đương nhiên nếu bà con ở đó bà con được tiến bộ và và không gây một cái bất lợi gì cho Calama và chỉ lợi lạc cho Calama và lợi lạc cho bản thân thì cái chuyện sao khỏi nói các vị cũng biết mà à, trường hợp đó giao đức cho các vị cũng được chứ đừng có nói mà, mà để cho các vị ở đó giao luôn cũng được nữa nha cho nên trước mắt đó về mặt lý thuyết thì ở đó chỉ có ờ, cất ra để bà con về tu tập ờ, theo ờ, các cái khóa thiền rồi sau đó thì, thì sẽ có một hai vị tăng miếng điện ở đó họ tu tập Ờ, họ tu tập và họ ừ, mình nói là ờ, ông từ thì kỳ quá nhưng mà họ lại các vị đã làm luôn cái công việc của vị trụ trì à, bà con cách xa về có thăm viếng gì thì sẽ gặp doanh miếng điện không à. và đặc biệt những bà con nào có nhu cầu học tiếng miếng điện thì có thể về đó trong thời gian đó thời gian mà không có khóa thiền mình tiếp xúc rồi mình ờ, lo lắng tứ tẩm cây cối ở đó rồi mình học rồi mình tu thiền và các vị hỏi tôi là tu với ai dạ thưa chung quanh nó thiền viện rất nhiều Bá Ao gần đó Upandita gần đó Chamnyai Mahasi cũng gần đó thì cứ chạy bển tu lấy đề mục trình pháp xong xuôi thì thích ở bển còn không thì mình chạy về trú xíu của Kalama à, Kalama phòng ốc của mình luôn luôn sẵn sàng mở cửa nha ừ. à, thì à, nó là như vậy đó có nghĩa là tôi nhắc lại lần nữa đó là thứ nhất thiền sư ở đó không có ừ, nhất thiết phải là truyền thống nào thứ hai là người về đó ờ, hoàn toàn có cơ hội ở lại lâu dài à, hoàn toàn có nhưng mà đương nhiên thì bà con cũng phải dòm ngó calavan chút cũng tưới tẩm cây cỏ chứ còn um, có rất là nhiều người à, tới đó muốn làm tiểu thư công chúa đóng cửa không dòm ngó hết thì cũng mệt cho chúng tôi nha vậy thật sự chúng tôi đang rất cần những người đó rất cần những người mà vừa tu mà vừa ờ, dòm ngó cơ sở cho bà con ở các cái thiền hóa họ tới nha chứ còn mà tự nhiên bà con tới đó, bà con đóng cửa liêm diêm là cũng không dòm đó để cỏ mọc cứ lo là tôi lo nhổ nhổ cỏ trong tâm này nó thì bánh lắm nha tôi không biết trả lời như vậy đã xong tới câu hỏi của cô chưa À, dạ thưa con cảm ơn sư à, và mình muốn đăng ký đó thì mình qua Facebook đăng ký hay sao sư hả dạ thưa cô um, cứ mỗi lần có khóa thì uh, Calama sẽ thông báo sẽ thông báo và uh, đương nhiên là cái này nói thiệt cái này đúng tôi không muốn nói nhưng mà nó cũng hơi khó nó hơi, nó hơi tế nhị chỗ này là một thần tôi là người có người thiếu phước thiếu phước thiếu đức thiếu tài à, thiếu tướng nữa vô đức vô tài vô tướng vô năng cho nên làm chưa xong là bị trù dập bị gọi là người ta nói là có người thì nói là là tư túi tơ hào bỏ lấy tiền của phật tử gạt gẫm rồi có người thì họ nói là chúng tôi là uh, xây các như resort để cùng uh, hưởng thụ với một số người thân quen nói chung họ, họ đánh, đánh phá rất là nhiều chuyện cho nên uh, khi ghi danh thì chắc làm ơn cho chúng tôi xin cái hình chụp chút để biết đó là ai chứ còn các vị tới mà các vị phá trong lúc thiền sư đang giảng mà các vị đứng sống người chống nặng chửi bới thì cái đó nó ai chứ Việt Nam mình khả năng là cực lớn nha rồi quấy rối rồi đi ờ, cửa sau rồi đi gõ cửa từng người rồi vận động quần chúng ờ, chống phá cách mạng thì cái đó mạnh mỏi lắm nha cho nên ờ, khả năng đó khả năng cực lớn dân nào với dân Việt Nam mình khả năng nó cực lớn cho nên là chúng tôi cũng cần phải biết quý vị là ai à, chúng tôi đã nhận sự hỗ trợ của trên 2.000 người Việt Nam thì đương nhiên cái tiền nguyện Calama là ưu tiên cho người Việt Nam đặc biệt là người trong nước 85% người ủng hộ Calama 85% là người trong nước chúng ta không có lý do gì mà chúng ta để đồng bào đồng đạo đồng hương của mình phải ra ngoài hết nha mà có một điều là chúng tôi thiết tha mong mỏi chờ đợi những vị có thiện tâm thiện chí ừ chứ còn các vị đến đó với một cái ý với một cái tư ý một cái ác ý thì thiếu gì chỗ phá mà tại sao đi kiếm cái chỗ đó tu hành đi phá thì cái đó cũng hơi lạ nha cho nên ờ, cái chuyện thông báo ờ, đơn giản lắm cứ bắt đầu phá chúng tôi thông báo thông báo hai chuyện thứ nhất là ngày giờ và thứ hai là cái khóa thiền là tu về cái gì à, thiền sư sẽ hướng dẫn mình mình về đề mục gì đề mục hơi thở đề mục bất tịnh tử thi tâm từ niệm phật lặp lặp lặp lặp lặp thì bà con thấy ok thì bà con về mà cái mà mục đích của tôi đó là bà con có dịp tiếp xúc tất cả các truyền thống thứ hai là được biết cả thiền chỉ lẫn thiền quán à, chứ không có phải là ờ, chỉ riêng một cái đề mục nào hết bởi vì tôi biết đâu các vị buổi đầu tưởng mình hợp với đề mục này nhưng mà cuối cùng mình lại hợp với đề mục khác nhà nó có trường hợp đó cho nên tôi muốn tạo điều kiện để bà con làm quen với tất cả các đề mục với tất cả các truyền thống ừ, mà có thể một truyền thống giờ nó gồm có hai ba vị thiền sư ừ, tuy là cùng truyền thống nhưng mà các vị cũng có những cái điểm khác nhau đây là cái điểm mà cái, cái tinh thần mà cái lý tưởng mà Kalama hướng tới đó là muốn bà con được học trực tiếp với chư tăng miến điện và ừ, tại sao tôi ưu tiên miến điện là bởi vì um, chư tăng miến điện có cái đặc điểm đó là các vị truyền trường phái nào truyền thống nào thì cũng phải lấy tâm tạng và chú giải làm gốc chỉ còn về điểm này thì Tích Lan và Thái Miên Lào thì tôi không thấy tôi không thấy cái đó ở Thái Lan các vị hoàn toàn có thể tu tập theo một cái y, ờ, đường hướng hành trì mà rất xa lạ với kinh điển tôi có thể chứng minh đó chẳng hạn như uh, ờ, Thammakai một truyền thống mà phải nói là nói về lực lượng nhân sự là lớn nhất Thái Lan hàng triệu ờ, thành viên ừ, hàng triệu cộng cảm thành viên nhưng mà ừ, cái đường lối của Thammakai thì ok các vị tự tìm hiểu nha theo tôi thì rất là xa lạ với kinh điển hoặc là cũng tại Thái Lan có cái trường có cái, cái trường tại Á Hậu Xí à, thì rất là người nhiều người Việt Nam mình mê cái hậu xí tôi thì uh, ờ, riêng bản thân tôi thì tôi dốt tôi tôi chỉ biết rằng tôi đặc biệt uh, theo đuổi uh, quan tâm à, và thiền sư Achanep và ngài Achancha còn một tài liệu nữa để tham khảo đó là ngài uh, Buddha sát ừ, Buddha sát còn riêng về đó ờ, là tham khảo thôi nhưng mà đặc biệt là và anh nếp với ngài chanh cha thì thái lan đối với tôi tụi tôi chỉ đặc biệt dưới hai vị đó thôi bởi vì hai vị đó hướng dẫn mà hoàn toàn có ý cứ trên kinh điển rồi đó là thái lan còn miếng điện là có thể đến 90 phần trăm là tất cả các truyền thống đều phải dựa vào ờ, một cái bộ kinh nào đó trên cái cơ sở tham chiếu với các kinh điển còn lại ừ. cho nên đó là câu trả lời của tôi đó À, cho, xin sư cho con hỏi là những người sơ cơ ờ, không có biết nhiều về Phật giáo mà có thể qua bên đó để mà tu tập được không và nếu yeah. mà dạ. tiếng miếng Điện mình không rành mà mấy người mà phải qua thông dịch viên thì sợ nó có thể khó khó truyền đạt hay sao sư? Dạ yeah, rồi ok. Chuyện thứ nhất là um, cái khóa đầu tiên khóa gieo duyên á, khóa đầu tiên và khóa gieo duyên á thì ờ, tôi gần như là trải lòng và trải thảm rải hoa trải lòng trải thảm rải hoa để ai cũng có thể vào dự nhưng mà sau khóa đầu tiên khóa giáo duyên ấy, thì tôi sẽ um, báo trước là tới khóa thứ hai đã đi là tôi sẽ có một cái bài uh, kiểm tra người về Calama tức là tôi đưa ra hai chục câu hỏi hai chục câu hỏi uh, ờ, tôi, tôi không không cho biết trước bởi vì tôi không biết ai tôi nói thiệt đừng buồn tôi không biết quý vị có đủ trung thực để mà làm một mình hay không cho nên tôi chỉ báo trước là có hai chục câu hỏi uh, kiểm tra về tư tưởng về kiến thức vật học tôi rồi thì, coi như là các vị đi mạo hiểm vậy đó tức là đặt chân vào Calama thì tôi muốn biết là các vị có trong đó có hai chục câu hỏi về Phật học thôi và quan điểm uh, suy tư các các vị về Phật pháp thì uh, như vậy thì người sơ cơ cũng có hoàn toàn có thể tham dự ừ, tham dự bằng cách là trả lời hai chục câu hỏi đó thì tôi cứ nhìn hai chục cái câu trả lời đó tôi đoán ra các vị thích hợp với cái gì và cái cái góc độ và cái trình độ cái mức độ của các vị nó ra sao và đương nhiên cái đó tôi trình lại cho thầy thiền sư okay. mấy người này nói như vậy ừ, đó là một chuyện chuyện thứ hai về cái vấn đề mà niềm tin nơi người thông dịch thì tôi cũng phải nói thiệt hai chuyện chuyện thứ nhất ngôn ngữ mà diễn đạt trong cái trường thiện không có nhiều chỉ toàn là thở ra thở vào rồi buồn rồi vui đau mỏi tê nhức nóng lạnh sợ hãi tức tối thì không lý nào một cái vị mà mà mà phiên dịch mà họ tệ đến mức mà có mấy chữ căn bản nào dịch được tôi nhắc lại từ ngữ ở trong một khóa thì không có nhiều nó không phải là tiểu thuyết nên nhớ nó phải là tiểu thuyết nó phải tiểu thuyết nó dây vẫn quanh có cả ba cái hít ra hít vô thở ra buồn vui rồi đau nhức tê mỏi rồi con thấy sợ hãi con thấy nhớ nhà con thấy eh, nghi ngờ con thấy hoan hỷ con thấy lặp lặp lặp lặp lặp la gì đó thì nó tầm tầm nó khoảng chừng ờ, chừng đó khoảng chừng đó những cái từ ngữ thì nếu mà nói rằng mà Ừ, mà vị phiên dịch mà họ không làm nổi thì kẹt quá các vị cũng thấy trong nước mình cũng có mấy vị mà họ dịch cho các nhà tâm tạng hoặc của các vị thiền sư về nước vẫn có người dịch bệnh đơn thì ờ, về cái mặt đó thì ờ, về mặt uh, chuyên môn thì tôi nghĩ rằng quý vị có thể tin được nha à, quý vị có thể tin được bởi vì nó không có rắc rối nó không có rắc rối gì dịch mấy cái bài tham luận mấy bài thuyết trình chuyên môn ghê gớm bát nhát sâu rộng thì có đây là những từ ngữ rất là thường rất nhẹ nhàng ừ còn chỉ sợ quý vị trình pháp kiểu trí thức đó, thì tôi không biết tôi trình pháp mà đem nào là triết đông triết tây lão trang nix heidegger uh, schopenhauer gì đó thì cái đó là, lão ông thường sư chắc là ông điên luôn à, chứ, chứ còn mà mình cứ nhẹ nhàng ngôn ngữ của một thiền viện có gì hết có gì mà, mà đến mức phải dịch trạch nha ừ. mà nghe cái trình pháp mình cũng trình nhẹ nhẹ đó à, ờ, con ngồi còn thấy đau quá trong trường hợp đau đó con nên đổi quen đổi tư thế hay là con tiếp tục chịu đựng ví dụ như vậy chứ còn đừng có lên mà trình mà nói minh mông đại hải nha cho nên nên chỉ thứ nhất là là là, là về mặt ngôn ngữ là cờ vị không có gì phải ngại à, mà gì phải ngại còn thứ hai là những người sơ cơ thì nói đừng buồn bản chất Việt Nam đã là sơ cơ rồi trong cái suy nghĩ của tôi Phật tử Việt Nam 99% đã là sơ cơ rồi thì đâu có cần tới câu hỏi mà mấy người sơ cơ có giữ được hay không bởi vì đối với tôi chữ sơ cơ nó là bang Vietnamese uh cho nên là vấn đề đây phải là sơ cơ hay là giỏi mà vấn đề đây là cái thiện chí quý vị đã đem cái thiện chí gì như thế nào để mà đặt chân lên mảnh đất Calama ừ, chứ còn ở đây tôi không có nghĩ đến chuyện đào tạo ở ờ, đó phải là chỗ đào tạo hành giả ở học giả không phải tuy nhiên nó còn có chuyện đó tôi nãy tôi nói chưa có hết bên cạnh cái chuyện tổ chức các thiền khóa cho học cho hành giả tôi ờ, sẽ đặc biệt ờ, dành thời giờ ừ, để có những cái lớp ờ, kinh tạng nhưng mà nó hẹp kinh tạng thu hẹp có nghĩa là chỉ học tất cả những cái bài kinh tạng học từ chánh tạng tới chú giải ờ, mà có liên quan đến cái đề tài thiền quán và học đến đâu là chú giải tới đó và chúng ta phải có cái màn hình chứ tôi nói bây giờ tôi đang giảng cái bài kinh tôi niệm xứ hoặc tôi đang giảng bài kinh trạm xe tôi phóng cái màn hình nó lên cái bài kinh ở đây rồi bắt đầu tôi mới đưa cái màn hình thứ hai đây này chú giải đây là chú giải bằng tiếng Pali nè của cái, cái, cái, cái hoặc là đây là chú bán chú giải tiếng Anh của bài kinh trạm xe này. Đó. thì bà con cứ theo đó mà học thì tôi vẫn mong là ở đó không phải chỉ có pháp hành mà còn có pháp học mà cái phần này tôi tôi tôi cái phần này trước mắt đó thì tôi thấy uh, tôi đã tìm được có hai vị hai vị ba vị ba vị có thể nhận lời đó, đó là ba vị trong nước thôi ba vị trong nước ba vị trong nước tôi tôi nghĩ rằng mấy vị đó có thời gian ừ, để mà giúp cho Kalama chuyện đó tôi, trước mắt tôi đã tìm được ba vị ừ. ba vị tức nghĩa là mấy vị có khả năng đọc được tiếng Pali đọc được tiếng Anh đọc được tiếng Thái đó rồi chưa kể là mấy vị đó có một cái bản lĩnh về Phật học có khả năng về Phật học để hướng dẫn những lớp đó tức là cái lớp đó là trong những cái lớp học như trong những cái khóa học như vậy thì bà con chỉ có 50 phần trăm là tu thiền thôi 50 phần trăm là học còn riêng về những cái buổi dùng những cái thiền khóa thì 100 phần trăm là dành cho sự kinh nghiệm còn riêng về những khóa học thì bà con chỉ có 50 phần trăm có nghĩa là một ngày có thể sáng ngồi 2 tiếng trưa 2 tiếng chiều 2 tiếng ví dụ như vậy tức nghĩa là một ngày hàng 6 tiếng mình thức thì 12 mình ngủ 12 ví dụ như vậy thì thức 12 nghĩa là mình học 6 chánh niệm 6 cho nên ở đây vấn đề ở đây là vấn đề phiên dịch mình không có lo thứ hai là vấn đề sơ cơ mình cũng không có lo ok dạ, từ câu dạ. hỏi khác dạ thưa cho con còn một câu hỏi à, à về cái cuốn nhập tụng Kalama con có một bài kinh ở trong đây là kinh tê uh, tê ngu dạ ở trong cái phần uh, ghi chú ở dưới này có một ghi là uh, Sợ, uh, Kinh Tây Ngu giải thích chữ này có nghĩa uh, chỉ biết nghĩ đến mình, không kể đến ai. Và nghĩa thứ hai là chỉ biết uh, nghĩ đến chuyện trước mắt, không thiết chuyện gì về sau. Định nghĩa chữ này bằng chữ uh, Dittathapanna. Yeah. Dạ, Sampati Ditte Yena Athe. Cái này con hỏi là có nghĩa cái có nghĩa là người ta cũng bỏ luôn cái bản ngã người ta luôn rồi trong cái bài kinh này phải không sư? đó ta cho mình cái ta cho mình hai nghĩa yeah. Dạ. của chữ đó cái yeah. Dạ. chữ đó nếu mà hiểu thì nó nghĩa một á là chỉ nghĩ đến mình mà không có nghĩ đến người khác mà cái, cái chữ đó nó cũng còn có nghĩa nữa là chỉ nghĩ đến chuyện ngay bây giờ chứ không phải nghĩ chuyện lúc khác thì tùy chỗ mà mình hiểu nó ra sao thí dụ như trong tiếng Việt Nam mình có gọi cái chữ uh, chữ ái đi ừ. ví dụ như mình thấy chữ ái đó có tùy chỗ mà hiểu ví dụ như, như chữ luyến ái Ờ, nam nữ luyến ái ờ, tương tương thương nhớ nhau gọi là luyến ái mình thấy chữ ái này là thương là thích là yêu đúng không à, nhưng mà tới lúc mình thấy cái chữ tự ái thì lúc bây giờ mình phải hiểu tự ái thì có nghĩa là nổi sùng nổi cọc nổi nóng đó tự ái là có nghĩa là cái cảm giác của một cái người mà khi họ thấy rằng họ đang bị xúc phạm đang bị làm tổn thương nghe kịp không thì chữ ai ngay cái mình thấy mình phải có một chút linh động trong cái, cái, cái ngôn ngữ trong cái cách hiểu ngôn ngữ cái ngữ nghĩa đó ở đây cũng vậy thì cái chữ đó nó có hai nghĩa chữ đó hai nghĩa tùy chỗ mà hiểu mà ở đây người ta trưng dẫn cho mình thấy cả hai nghĩa đó thì tùy chỗ mà hiểu còn cái cái chuyện mà cô nói là buông quả bản ngã thì tôi nghĩ nếu cô có học còn học thì cô biết mọi nơi mọi lúc tinh thần duy nhất và tinh thần rốt ráo nhất của Phật pháp đó chính là không nghĩ mình là cái gì đó quan trọng không không có không có cái gì đó cá biệt mà tất cả là do duyên ở đây không có cái chuyện buông bởi vì cái ngã vốn không có lấy gì buông nó không có không có lấy gì buông là do mình hiểu lầm thôi ừ. cho nên ở đây mình ờ, xài chữ buông nghĩa là nó có cái gì đó mới buông này không có nào chỉ cần mình điều chỉnh cái nhìn mình nó vốn dĩ nó không có nó giống như cái bánh vẽ vậy đó tôi nói có người họ rủ cô đi làm ăn tôi nói cô ơi cẩn thận nha cái đó là cái bánh vẽ đó cô thì cô nói như vậy là bây giờ con phải buông cái bánh đó bánh nó có đâu buông cái tôi cần là cô nhìn lại vấn đề đó đừng bị người ta gạt chứ còn cái bánh vẽ đó vốn nó không có thì đâu cần phải buông cô hỏi bây giờ bây giờ con phải buông bánh đó không cần buông có đâu buông cái tôi cần là một nhận thức đúng cô đừng tiếp tục làm ăn với cái người đó nữa đó đây cũng tiện đây làm gì có cái ngã đấy mà buông mà vấn đề ở đây đó là mình đừng tiếp tục quay lại cái cách nghĩ cũ của mình nữa ừ, nhớ cái đó vậy cái định nghĩa về chữ buông rồi đạo Phật rồi vậy chứng thánh là gì chứng thánh là không có tiếp tục hiểu lầm như trước đây nữa trước đây mình tưởng mình là cái gì đó mình là ai đó chính vì mình là ai đó thì nó mới có cái của mình à, mà hãy có có có có cái tôi thì phải có cái ông kia bà nọ mà hãy có ông kia bà nọ là bắt đầu nó có cái quyền sở hữu đó mà hãy có quyền sở hữu thì khi mà mình thấy cái sở hữu của mình nó bị bị bị tước đoạt thì mình mới nổi điên lên khi mình thấy có cái tôi mà cái tôi nó bị bị xúc phạm bị tổn thương mình mới điên lên nhưng đối với bậc thánh thì các ngài thấy mọi thứ nó, do duyên mà có phải tu tập bây giờ nói tới thánh thì quá cao mà mà nó phàm đi tu tập cái niệm niệm xứ một lúc nào đó mình sẽ thấy được, được điều đó một lúc nào đó mình sẽ thấy được, được điều đó mình sẽ thấy rằng mình nhìn mình đó giống như mình đang quan sát một dòng chảy nó có hai góc độ để nhìn về bản thân cái góc độ thứ nhất là mình nhìn mình như mình nhìn mình như là một cái tôi có một cái cá thể có một cái thực thể của cái cá nhân à, à, nó có một cái gì đó rất là riêng tư còn cái trường hợp thứ hai đó mình nhìn nó như một dòng chảy một cái nhìn rất là bàn quan rất là khách quan cách nhìn của một người đứng bình đường vậy đó à, mình nhìn mình buổi đầu thì chánh niệm buổi đầu thì nó còn yếu thì mình làm gì biết đấy nhưng đến một lúc rồi đó khi mình niệm nó đủ mạnh rồi đó thì lúc đó nó là cái nền tảng tốt cho trí tuệ khi mà mình làm gì mình biết đấy đó thì lúc bây giờ mình nhìn mình giống như đang nhìn một người khác vậy đó mình đang nhìn mình đang nhìn một đứa bé hoặc mình đang nhìn một người khùng nó làm việc nó y chang vậy đó mình đang mình nhìn cái phiền não của mình y như mình nhìn một, một thằng khùng nó đang làm việc vậy thì tự nhiên nó biết mắc cỡ nó, nó, nó leo trèo nó la hét nó chửi bới nó ăn đồ dơ rồi thì mình cũng vậy khi mình có trách nhiệm mình sẽ tự nhiên mình thấy mình cũng sân si mình thích không có gì đáng để thích mà tự nhiên mình thích không có gì để bực mà, tự nhiên mình bực thì tự nhiên mình thấy ồ thì ra mình y như đứa nít hư một đứa ừ, một đứa, đứa ba trợn vậy đó ừ, thì vấn đề đây là thấy ra vấn đề chứ không phải là buông đây có gì để buông hết ok xong được dạ, con cảm ơn sư Dạ, à, còn quý vị nào muốn à, à, hỏi sư à, live không ạ? À? Quý vị, à, à, mình có cơ hội còn à, khoảng à, một hai câu hỏi nữa thì nhân sẽ cho anh Kiên gửi à, câu câu hỏi à, ở bên à, cái email anh Kiên hả? Dạ. Nếu mà không ai thì bây giờ tôi xin à, xin à, xin phép uh, share cái screen này nha. Um, đây là một câu hỏi của ờ, chị Tuyết ở Đà Nẵng là cái chữ Samba Vesi là người đang tìm nơi thọ sanh và cũng trong uh, đại kinh đoạn tận ái số 38 thì có cái cái chữ uh, gan hapa là hương ấm và trong cái kinh pháp cú thì có cái thân trung ấm như vậy thì theo như bên Bắc Tông tức là có cái linh hồn tồn tại sau khi chết chết phải trải qua 49 ngày và theo Nam Tông thì một khi ngũ ẩn này nó đổi qua ngũ ẩn kia rất là nhanh chóng như vậy thì ba cái định nghĩa này mình nên hiểu như thế nào à, con xin uh, sư giảng dùng cho, cho cô Tuyết ở Đà Nẵng cái câu này đó mà trả lời mà cho nó nó, nó đủ quá thì phải là 9 tháng <laughs> dạ. tại sao tại sao tôi lại tôi lại dám đưa ra cái con số mà nó chính xác như vậy là bởi vì đó là ờ, cái chương trình mà thì đàm mà, mà coi như là coi như là tổng quát à, trong một thời gian minimum đó thì phải là 9 tháng học xong chín chương của thì đàm ừ. thì học xong chín chương thì những cái này nó hiểu rồi nó giống như mà làm các bị học toán lý hóa ngoài đời khi cơ tự nhiên mình mới có biết đọc biết viết mà mình quất mình hỏi những phương trình bậc hai là cái gì đó thì điên luôn nha nhưng mà không trả lời là không được cho nên ở đây tôi phải trả lời thứ nhất tôi vì cái lý do nhạy cảm tôi không có nói đến cái chữ đúng sai ở đây nhớ nha nhớ cái này nha tôi không nói đúng sai tôi không có ý kiến tôi chỉ nói theo cái kinh điển nam truyền à, thì giống như thuốc nam có một số vấn đề thuốc nam nó nói khác thuốc bắc mà thuốc bắc nó nói khác thuốc tây vậy nó khác vậy đó à, rồi thì là tôi chỉ là đứng từ góc độ của nam truyền thì tôi nói thôi thứ nhất theo trong nam truyền ấy <clears throat> khi bà con có một cái tâm thiện hay là tâm ác mà nó trong đầu mình cái tâm nó chỉ cần một sắc na thôi một sắc na thôi khi mà nó xuất hiện một cái tâm ác nó xuất hiện thì ngay lúc đó, là nó đã kính đáo tạo ra một cái tâm đầu thai cho kiếp sau về cái cội khổ rồi các vị hỏi kiếp nào lúc nào lúc nào thì khó nói lắm vì mình không biết cái tâm đó là lúc nó mạnh hay nó yếu bởi vì muốn biết cái nghiệp nó mạnh hay yếu mình phải dựa vào ba cái điều kiện một là cái tâm ác và tâm thiện nó nó nhắm đến đối tượng nào cái đối tượng đó là tập thể hay cá nhân đức độ hay không có đức độ cho nên thứ nhất là cái cái, cái, cái đối tượng thứ hai là cái uh, tâm nó mạnh hay yếu ví dụ như là mình cũng bực mình đó nhưng mà bực nhẹ nhẹ thôi nó khác còn cái mình nổi điên lên nó khác cho nên thứ hai là cái tâm trạng cái thứ ba là cái biểu hiện cái biểu hiện của cái tâm trạng đó là mình có nói cái gì mình có làm cái gì nó cụ thể hay không thì mình chỉ giận lắm giận điên lên nhưng mà mình ráng mình cắn răng mình chỉ điên trong trong bụng mình thôi nó khác còn mình điên mà mình phun ra lời hoặc là mình mình mình, mình, mình biểu hiện qua hành động tại chân nó lại khác cho nên một cái nghiệp mà nặng nhẹ ở đây đó này là trước hết là phải coi cái đối tượng thứ hai là tâm trạng của đương sự thiện hay ác mạnh yếu à, thứ ba nữa là nó có biểu hiện cụ thể gì, qua thân nghiệp khẩu nghiệp hay là nó chỉ dừng là ở cái ý nghiệp mà thôi nha rồi thì khi có một cái tâm bất thiện mà nó xuất hiện trong đầu của mình hoặc là một tâm lành nó hiện ra trong đầu của mình thì nó đã kính đạo nó tạo ra một cái tâm đầu thai cho kiếp sau một kiếp sau nào đó nha. một cái kiếp sau nào đó à, nếu nó mạnh thì cái kiếp sau đó nó gần à, chẳng hạn như nó, nó ngay kiếp tới này nè tắt thở là dính liền còn trường hợp như nó yếu thì nó thể cấp 3 kiếp 5 kiếp 10 kiếp 100 kiếp ngàn kiếp 2.000 kiếp nữa nó mới xuất hiện để nó đưa mình đi đầu thai qua cái cõi vui hay cõi khổ nha ừ. và thí dụ như tôi giả định cái kiếp này là kiếp A1 đi kiếp A1 mỗi kiếp gì nó có A1 A2 A4 A5 tới A10 thì cái kiếp A1 á, tôi có cái tâm bất thiện tôi đặt cái tâm là tâm bất thiện của kiếp A1 thì đến cái cái cái cái, N8 á với cái kiếp N8 đó, khi mà tôi tắt thở đó thì cái cái cái cái cái, cái quả mà của cái N1 này nè lúc đó, đó nó của A1 này nè cái quả thiện ác A1 lúc đó là cái N8 nó bị lúc cái kiếp N8 tôi vừa tắt thở đó thì cái tâm đầu thai mà của cái A1 tôi đã tạo sẵn nó xuất hiện lúc đó nó được tôi đi cho nên có nhiều trường hợp một cái người cùng hung cực ác mà nó chết rồi nó vẫn sanh thiên tại sao vậy là bởi vì ngay cái lúc đó là một cái tâm đầu thai thiện của quá khứ đó nó là trổ ngay chỗ đó ừ. còn có người cả đời tu hành nó nói như pha lê vậy đó mà chết rồi nó đem cái ớt xuống tới địa ngục luôn là vì sao là bởi vì ngay cái lúc đó là cái lúc mà một cái quả xấu đời trước nó trổ cái chuyện mà mình hộ niệm cận tử đó thì hên xui và nó là hên xui nha chứ đừng đổ thừa vô bởi vì thì lúc đó, đó là là mình không có loại trừ là cái nghiệp quá khứ nó đổ ngay chỗ đó là hộ niệm bằng trời nên nó cũng bằng cũng chịu thua nha cho nên chuyện đầu tiên đó là khi mà cái cái cái cái cái cái cái cái, cái tâm ờ, lâm chung trong a ti đàm gọi là chú cho ta tức là cái tâm mà chung nó xuất hiện thì tiếp nó cho nó phải là tâm đầu thai liền tâm đầu thai này được tác động từ một kiếp xưa nào đó xuất hiện liền và cái thời gian nó nó chỉ là thể, sát na trước kết nối với sát na sau rồi thời gian nó nhanh đến mức mà theo mô tả trong kinh là một phần triệu của giây một phần triệu của giây đồng hồ nó nhanh như vậy một phần triệu một phần triệu của giây ờ, và ờ, dầu cho ờ, mình bắt thở ở đây và mình chung vô bụng của con heo ngoài hè đó hay là mình tắt thở ở đây mà mình sanh về cõi phạm thiên cách đây 5 triệu năm ánh sáng thì thời gian nó được xem không phải là mình vì mình đi tái sinh ở cõi xa hay là, là cái chỗ gần mà nó, thời gian nó lâu mau khác nhau không phải mà bây giờ, bây giờ, giờ bây giờ tôi tắt thở tôi chung như bụng con heo nái đằng sau hè này à, hoặc là ừ, quý vị chết chung một lượt với tôi mà có bị sanh về cõi phạm thiên à, thì thời gian mà hai người mình mình đi tái sinh nó, tương đương nhau nha tương đương rồi một chuyện nữa đó là cái chữ gọi là sambhavesi sambhava có nghĩa là kiếp sống hay là sự hiện hữu mà ac e có nghĩa là kiếm tìm sambhavesi có nghĩa là cái người mà đang đi cái người mà còn tái sinh cái người mà còn tái sinh có nghĩa là từ cái bậc anaham trở xuống đều được gọi là sambhavesi có nghĩa là khi chết rồi đó, sao có tâm tử thì người đó còn có chỗ để mà đi thì gọi là sambhavesi cái chữ này mình biết là trong kinh có rất là nhiều chỗ xuất hiện nha có rất nhiều chỗ xuất hiện và đặc biệt là mình nhớ là ở trong uh, tiểu bộ kinh ấy, tiểu bộ kinh cái phần Sutanipata trong đó cái bài bài metasutta, bài từ bi kinh đó ha à, cái bài mà Karani Yamat và Kusali là cái bài đó trong đó có nhắc cái chữ Sambhavesi cái chữ này để gọi cho những cái chúng sinh mà gọi là còn đi tái sinh đó đó là trong tiểu bộ kinh và kinh Metasutta rồi cái chữ thứ hai đó là chữ ganh đập bá <clears throat> chữ ganh đập bá này nó nhiều nghĩa lắm ganh đập bá đây là cái tên gọi tên gọi ờ, một ờ, tên gọi hai cái hạng, ờ, chư thiên một hạng đó là coi như là thích đờn ca hát sướng đó gọi là càng thác bà đó trường hợp thứ hai nó cái chữ canh thác bá nó còn có nghĩa nó, nó, là cái hạn cái những cái loại mà khuất mài khuất mặt là chư thiên mà cấp thấp á, thuộc hội chúng đức thiên vương à, là nó họ xâm ra trong thân cây vỏ cây rễ cây lỗi cây giác cây trái cây bông hoa lá cây à, tùy phước có người họ làm chủ nguyên một cội cây to đùng có người thì phước họ ít họ chỉ sống trong một cái cành cây nào đó yeah. Dạ. và có người phước kém họ chỉ sống trong một cái một cái chùm lá nào đó à, lá rụng thôi đi qua chỗ khác ở y như thế nhân loại mình vậy có người thì cái anh thì anh có anh ở nguyên cái villa to đùng như thế còn có anh thì anh ở cái nhà cấp 4 còn anh thì cái chòi lá dạ, còn có anh thì lấy bao xi măng che chắn ờ, bên lề đường rồi có anh ờ, thì coi như xuống cái gầm cầu mà ở bị đuổi đi chỗ khác còn có anh thì ngủ vỉa hè ngủ mấy hiên nhà người ta thì cái loại chữ phi, phi nhơn nó y chang như vậy đó còn cái loại càng tầng ba có một anh thì anh làm chủ nguyên cái cây ờ, có anh anh làm chủ nguyên cái rừng cây có anh anh làm chủ nguyên ngọn núi còn anh thì anh coi như anh chỉ sống ở trong một cái trái cây à, cái trái rụng cái ờ, anh đi qua trái khác ờ, lá rụng đi qua lá khác hoa rụng đi hoa, sang cái hoa khác và có trường hợp mà những anh sống trong cái thân cây đó khi mà người ta đốn cái cây đó người ta về làm làm làm làm cột kèo đuôi mè bàn tủ giường ghế đã đi theo sống trọng thì đa phần là họ biết điều lắm họ cứ nương trong đó thôi họ không có quấy phá gì nhưng cũng có trường hợp mình gọi là mọc đè đó thì ờ, mọc đè nó có nhiều lắm một là những xáo trộn sinh lý sinh học nhưng cũng có trường hợp là do chính mấy cái ông cũng đi theo đó đi ra ông phá nha thì trong trường hợp đó cũng gọi là ganh thấp á là sống nhờ cái mùi hương của thực vật ganh thái là mùi đó sống nhờ cái mùi của thực vật rồi nhưng mà cái trong tăng chi bộ kinh tăng chi bộ kinh mà cái phần ba pháp à, ờ, thì đức phật ngài có dạy rằng ờ, là một bào thai mà nó muốn được cấu thành nó, phải dựa vào tối bầu thai nhân, nhân loại đó nha đang nói như vậy mà bầu thai nhân loại muốn được cấu thành nó phải dựa vào ít nhất là ba cái điều kiện một là tinh cha hai là quyết mẹ và ba là ba là phải có cái cái, cái thức tái sinh xuất hiện lúc đó phải có thức tái sinh tinh dịch của người cha đó ừ, tinh trùng tinh trùng với tinh dịch này là bây giờ là tinh trùng chứ còn, còn gặp, gặp một người cha vô sinh thì coi như là ờ, không có nha một người cha vô sinh không làm ăn được hết ừ. rồi trường hợp thứ hai là người mẹ phải trong thời kỳ rụng trứng thời kỳ rụng trứng rồi trường hợp thứ ba là lúc đó phải có thức tái sinh là phải có thức tái sinh đó là lúc mà nó có chúng sinh nào đó ừ, nhập thai vào ngay thời điểm đó à, bây giờ biết ai gửi cái gì đến khi mình đang giảng về cái khóa ai đã nói cái gì tào lao quá rồi rồi như vậy thì cái trường hợp đó đức phật ngày gọi cái thức tái sinh đó ngày gọi bằng cái chữ ganh là hấp bát mà chữ ganh hấp bát đây là, là, là, là nó chỉ nghĩa là thức tái sinh thôi nó, nó, nó là patisam thí chết tá nó đồng nghĩa bánh sinh thí chết tá nó không có gì đặc biệt hết cho nên ừ, câu hỏi này là hỏi nó cũng hơi tào lao nó phải hỏi như thế này bên nam truyền nói gì về cái vấn đề thân trung ấm à, hay là, là thân trung ấm thì cái thân trung ấm đó, đó trong cái tiếng Sanskrit nó có nó gọi và cả trong bali nữa trong bali mà trong cái bộ gọi là bộ cấp ờ, thao quá tú cái bộ thứ năm ấy à, có xài cái chữ đó gọi là chữ Antarabhava Antara là ở giữa trung gian còn Bhava là trạng thái là tình trạng dạ. Ừ, thì uh, anh bá là cái tình trạng mà lơ lửng lửng lơ con cá vàng có nghĩa là chết rồi đó là không có đi liền mà cái này là không có bên phần trong kinh điển Pali là không có bên trong cái bộ ừ, A Bì Đàm thứ năm có nhắc tới như là ờ, đề cập đến một cái quan điểm ngoại giáo chứ còn um, trong kinh điển Pali thì không Đức Phật không có có, có, có, có, có chấp nhận cái, cái chuyện đó cái chuyện mà lơ lửng là, là không có chuyện lên lửng 49 ngày đó thì bên kinh điển Bali thì không có cái đó ở đây là chết rồi phải đi liền thì tức khắc rồi có rất là nhiều người Việt Nam mình họ là họ lại có cái suy nghĩ rất là buồn cười họ suy nghĩ là nếu mà chết rồi đi liền đó à, thì tại sao tối thấy má về ba về đứng đầu giường khóc than đói quá lạnh quá thật ra lúc họ đã đi đầu thai rồi nhưng mà họ đầu thai không phải trong cái cái thân người ờ, mà trong một cái một cái cảnh giới của cái loài quốc bạc quốc bạc cô hồn các đảng tiêu công dạ quỷ gì đó nha chứ còn người Việt bên Nam mình hiểu chữ đầu thai đó có nghĩa là phải chung với trong bụng mẹ máu mẹ tùm lum hết mới gọi là đầu thai không phải cái đó hẹp lắm mà làm con heo con con rùi con dồi cũng là đầu thai mà làm thiên vương đế thích phạm thiên ác ma thiên tử cũng là đầu thai mà làm ờ, ma quỷ gọi là atula ngạ quỷ sụp sinh giả dạ soa cũng là đầu thai còn mình hiểu cái chữ đầu thai đây có nghĩa là vậy đó có bởi do nên Việt Nam mình có nhiều thắc mắc của lúc mà nói chết rồi đi đầu thai liền mà tại sao tối nằm mơ thấy thứ nhất có 800 lý do để mà mình thấy một người thân một là đúng là họ đã thác sinh lầm cái loài gì đó họ về cho mình thấy rồi thứ hai do thương nhớ ờ, dạ nhật, nhật hữu số tư và hữu số mộng ban ngày tơ tưởng bạn đêm thấy thôi là gì lạ hết nha ừ chưa kể là mình thấy à, mình biết ông Sigmund Freud người, người áo ông có tôi ông phải phật tử nhưng ông có đưa ra một cái rất là hay đưa ra một học thuyết rất hay ông nói rằng ờ, cái tiềm thức nó có những cái ngôn ngữ của đó nó, nó có những nó, nó lạ lắm chứ nó có nó, nó, nó, nó, nó, nó diễn dịch thực tế là lạ lắm thí dụ như mà mình đang ngủ mà mà, mà mưa mưa khuya nó rơi trên mái tôn đó. thì chính cái, cái cái âm thanh đó nó sẽ đi vào trong giấc ngủ của mình nó sẽ cho mình thấy rằng mình Ờ, đang ở đâu đó mà có trời mưa cái này dễ hiểu rồi nhưng mà nó có trường hợp tuyết mưa khuya nó lại diêu mình về một cái góc trời mộng tưởng nào đó à, là mình thấy mình đang đi giữa khu rừng thu nghe lá rơi hay là mình à, nghe một tiếng chuông chùa trên đi xóm núi nào đó thí dụ như vậy nó, mà nó dù cái nó trái quớt rồi nó mắc mới gì cái tiếng mưa đó nhưng mà chính cái anh này anh dắt tới anh kia ừ, nhớ cái đó là cái phản ứng tâm lý vậy thôi và tùy cái nền tảng tâm thức của mỗi người nha tùy nền tảng tâm thức mỗi người mà đứng trước một âm thanh hình ảnh hay là, là, là màu sắc hình dáng chúng ta có một cách diễn dịch riêng à, không ai giống ai hết nha cho nên là ở theo đồng đồng giáo lý nguyên thủy đó thì không có vấn đề trung âm chết rồi là đi liền đi tới khác à, đi tới khác à, sẵn đây tôi cũng nói luôn một chuyện nó không có liên quan câu hỏi có nghĩa là thứ nhất là ta thắc mắc tại sao đi đầu thai liền mà tại sao vẫn, vẫn còn thấy thì tôi, tôi giải thích rồi trường thứ hai là họ nói nếu nó vô ngã vậy thì ai là người làm thiện ác ai là người chịu khổ vui họ họ, họ phải có cái người nào mới làm mới, mới chịu được chứ không cần người mà nó là đồ rác ví dụ như hỏi các vị này các vị đã đến đây bằng bằng gì bằng xe mà trong khi các vị biết mà các vị dốt như bò các vị cũng biết trên đời thì làm gì có cái gì gọi là chiếc xe trên đời không có cái món gì gọi là chiếc xe hết mà nó là cái chỗ tổng tổng hợp của nhiều món phụ tùng cộng lại thì gọi là chiếc xe chứ còn bây giờ các vị không tin đó cái bị đem nó ra ngoài gara cái bị giao cho người ta cái bị vị tháo ra rã ra từng phần đi trả tiền cho người ta năm ngàn mười ngàn cái nó đã banh chành mất tiêu chiếc xe luôn nha nhưng mà bây giờ mình đem nguyên đóng nó mình cho nó ráp và nó sẽ ráp bằng chiếc xe thì tuy nó là đồ ráp nhưng mà khi nó được ráp một cách hợp lý đúng cách thì nó cũng đã thành một phương tiện đưa đón mình ở đây cũng vậy không có một cái cá nhân cá thể nào tên là Lê Văn Tèo Nguyễn Thị Tý ở đời không có mà tất cả chỉ là sự tổng hợp sự lắp ráp sự ghép nối của những thành tố vốn dĩ rời rạc nhau mà do các điều kiện các nhân viên thì chúng gặp lại và nó tạo ra cái mà mình gọi là hình hài thể xác là tâm lý là tinh thần là buồn vui là thiện ác chứ theo adidas không hề có con số một nào tồn tại trên đời này không có không bao giờ có một con số một, một nào tồn tại trên đời này không có thế dụ nó như nó là sát na tâm thì cái tâm đó nó phải đi với bao mấy chục tâm sở đi cùng hoặc là nó một cái cell một cái tế bào một cái huyết cầu thì trong đó nó có vô số thành tố hóa chất trong đó nó có nó cần đến bao nhiêu cái điều kiện sinh học chứ không phải khơi khơi có một cái một cái huyết cầu lơ lơ lửng trong không khí không có cái gì nó không có mà bất cứ cái gì nó, nó, muốn xuất hiện hay là muốn tồn tại hay là muốn biến mất trước khi nó biến mất trước khi nó tồn tại trước khi nó xuất hiện nó phải cần đến vô số điều kiện mà chỉ vô số này tôi nói bằng nghĩa đen ấy, chứ không phải nghĩa bóc nghĩa đen ấy, countless vô số điều kiện tại sao mà uh, có lớp học mỗi ngày chủ nhật nó không phải là nó không phải đơn giản là do có mấy người bên úc mà, sai nó là sai người bên úc biết rằng có người chịu nghe chỉ còn người bên úc mở ra có cha kia với cha, cha, cha nhân mở cái hai mạng đó mở làm cái gì mà ham đó là đặc biệt là không có tu hành gì hết theo tôi nghĩ mà tu hành mở ra cho vui cầu danh cho vui vậy thôi à, trừ cái mặt đây ra mà ông đâu có học mình nhìn nhìn mình thấy mà ông mà, mà ham vui lắm mà đâu có học hành giáo lý gì đâu có thèm nhớ bài không thèm hiểu bài hết nhưng mà vì người khác thì mấy ông tổ chức ờ, để cho người khác tu học à, ai ăn ăn còn bà mà đi đến bài đại概vậy bà chỉ nấu xong rồi thôi cho nên đấy ở đây tôi trở lại tôi nói hơi xa đó là sẵn là tôi nói luôn cái gì mà mà mai mốt tôi có dịp nhớ để mà nói thì ở đây vấn đề trung ấm cái câu hỏi này hỏi như thế này Phật giáo Nam truyền nói gì về chữ trung ấm là một nếu được xin cho biết cái chữ trung ấm từ nó có trong tiếng Pali tiếng Sanskrit hay không à, chị anh ta rất bà quá thứ hai Phật giáo nói gì về cái thức tái sinh thì tôi đã cho hai cái địa chỉ rồi một là cái chữ Sambhavc ở trong cái bài kinh Metta Sutta kinh tập xuất ở trong tiểu bộ kinh thứ hai là cái gam tháp ba là trong trung trong tăng chi mà phần mà cái phần ba pháp yeah, ok à, tôi trả lời xong rồi đó tôi xuyên tôi nói chứ không tôi một câu tôi trả lời cái hai chữ thôi ok rồi. Dạ, à, con xin đọc một câu hỏi của một vị Phật tử à, gửi ở đây ạ. À. Con xin hỏi sư về chữ nghiệp. Sư thường nói cái sự thích và sự ghét có ảnh hưởng bởi tiền nghiệp, khuynh hướng tâm lý và môi trường sống. Nhưng khuynh hướng tâm lý và môi trường sống đều bắt nguồn từ những nghiệp đã tạo trong quá khứ, tức là tiền nghiệp. Như vậy, tại sao mình lại chia ra ba cái riêng lại rẻ như vậy? con kính cảm ơn sư tôi hết muốn trả lời câu này rồi lý do là các vị không hiểu vấn đề không hiểu vấn đề và ta nói học thầy không thầy học bạn nha thầy tức là bằng nhé ừ. tôi đã nói rồi nếu mà nói gọn á, thì chỉ nói là tất cả là do nghiệp thì nó kỳ dữ lắm thứ nhất nó tất cả là do nghiệp thì nói gọn đó tất cả là nghiệp chúng sanh là kẻ thừa tự nghiệp là xong nhưng mà nói như vậy nó, nó, nó khi mà nói gọn quá nó sẽ mơ hồ bắt buộc phải phân tích thí dụ như nói làm con người là phải có sức khỏe nè phải có học thức nè phải có quan hệ xã hội nè à, họ kể rộng ra như vậy phải có tiền bạc nè sức khỏe nè học thức nè quan hệ xã hội nhưng mà có trường hợp người ta chỉ nói có một thôi chỉ nói chỉ có một thôi nó nói là mình nói với con mình ráng học nghe con con không học là con sẽ không có gì hết có được học ta chỉ nói gọn như vậy thôi dạ, thì mình sẽ ngạc nhiên nó ủa tại sao không hổm ổng kể là ổng kể cái học riêng bữa nay ổng gom hết cuộc đời còn gom trong một chiến học là sao thật ra khi con học đàng hoàng thì trong đó con sẽ có tiền nè khi con học giỏi con có bằng cấp là con sẽ có quan hệ xã hội nè rồi con sẽ tiền bạc nè qua xã hội nè rồi dĩ nhiên con học giỏi là con có kiến thức rồi à, rồi dĩ nhiên con vừa giỏi vừa giàu tự nhiên chuyện tình cảm của con nó sẽ ok nha nhưng mà trong trường hợp nào đó người ta phải kể ba cho nó nó, nó, nó rõ ừ. thì ba cái đó, đó tuy nó từ một gốc mà ra đó là tất cả là tiền nghiệp nhưng mà khi gom chung như vậy mai là đã chia ba mà có đứa nó còn không hiểu nó đi hỏi lại thì nói chi mà gom gọn lại thì nó nó còn là câu bò cái nào nữa ok tiền nghiệp tôi nói rồi do cái tiền nghiệp quá khứ mà bây giờ tôi sanh làm một người đàn bà campuchia đúng chưa đã đàn bà là thấy khổ rồi còn làm người đàn bà campuchia mà trong một cái xóm nghèo nữa rồi đó là tiền nghiệp nhưng mà khuynh hướng tâm lý của tôi là gì là tôi rất là thích sống đời sống tâm linh tinh thần cho nên tuy là tôi là một người đàn bà campuchia nghèo khó trong một cái xóm nghèo nhưng mà tôi rất là thường xuyên đi chùa nghe pháp cái khuynh hướng tâm lý rồi như vậy à. tuy nhiên nó còn có cái thứ ba đó môi trường chồng của tôi là một cái thằng nát rượu là một con sâu rượu là một cái thằng bợm rượu nó đi nhậu xong rồi nó về nó bắt tôi phải nấu ăn giặt vũ rồi hầu hạ nó nó ối nó mửa tôi hót tôi dọn tôi lao mình nó tùm lum hết các bạn thấy chưa cho nên do tiền nghiệp tôi là một người đàn bà campuchia nghèo khó nhưng mà do cái khuynh hướng tâm lý tôi là rất thích nghe đạo rất thích thành thiền rất thích chữ giới nhưng mà cái môi trường của tôi là một là tôi phải sống trong một gia đình với một cái thằng chồng không có ra gì đó như vậy cuối cùng thì nó ra cái gì kết quả là gì kết quả là có một người đàn bà người Campuchia nghèo thỉnh thoảng lén lén chồng đi nghe pháp đó nó là kết quả như vậy chứ còn nếu mà nó đơn giản là chỉ là do nghiệp không thì nó quá là là là gọn đi bà con không hình dung ra được cho nên bắt buộc cái này kinh nói chứ phải tôi nói ngày cái đó là tôi phân tích thì ngày lấy đi đấy ừ thì cái đó có ba cái một là tiền nghiệp hai là khuynh hướng tâm lý và ba, là cái môi trường sống thì chính ba cái này nè ờ, nó làm cho chúng ta có một cái kiểu sống không có giống nhau rồi đó cái cái môi trường sống này ở đâu nó ra nó một phần là do khuynh hướng tâm lý một phần là do tiền nghiệp cái khuynh hướng tâm lý đó tại sao tôi thích ở biển tại sao tôi thích ở hồ tại sao tôi thích ở phố tại sao tôi thích ở rừng thì tôi thích là một chuyện nhưng mà phải do cái phước duyên tôi có đủ phước để tôi về chỗ tôi thích hay không cho nên tiền nghiệp nó đưa tôi làm người đàn bà Campuchia khuynh hướng tâm lý nó, nó khiến cho tôi là người thích nghe pháp thích sống tâm linh nhưng mà cái môi trường cái điều kiện sống thì ừ, nó lại là đó từ nãy tôi mới nói đó, lấy nhầm một thằng chồng nát rượu đó, nó ra vậy đó cho nên cái gốc là đúng tất cả là do nghiệp nhưng mà mình không thể đổ tất cả là do nghiệp là, là nguy hiểm lắm bởi vì sao vì nếu mà nó tất cả là do nghiệp nó sẽ dẫn đến cái hiểu lầm như thế này có nhiều người họ hiểu chữ nghiệp họ nghe nói tiền nghiệp là nghiệp cũ cho nên bây giờ họ không cần làm gì hết họ cứ nằm đó họ chờ cái nghiệp nó trổ có người hiểu lầm như vậy trong tăng chi đức Phật kể có ba trường hợp nhà nói là có người cái gì cũng cho là nghiệp quá khứ hết đó là một cái sai có người cho rằng mọi thứ ngẫu nhiên mà có càng sai và có người cho rằng cái này là do một cái đấng cao vời nào đó tạo ra cũng sai nha yeah à, cho là có một bắn nào đó cao siêu an bài là sai đã đành cho rằng mọi thứ ngẫu nhiên mà có là sai cũng đã đành nhưng mà cái thứ ba đó cho rằng mọi thứ là do nghiệp quá khứ cũng không được nghiệp quá khứ nó chỉ là một phần thôi à, nó là cái nó chỉ là một phần nền thôi à, trên cái nền đó nó cộng với khuynh hướng tâm lý và môi trường sống nha mà, và trong một đời sống của mình nó có hai thứ nghiệp nghiệp cũ và nghiệp mới tiền nghiệp là nghiệp cũ nhưng mà do cái môi trường sống và cái khuynh hướng tâm lý chúng ta là tiếp tục tạo ra nghiệp mới nhớ nha mình đang sống trong cái nghiệp mới và trong nghiệp cũ mình không để gom chung nó thành một cái tiền nghiệp được mà tôi nói cái này mà tôi còn, còn nổi sùng đó tôi, tôi nghe câu hỏi này đó là tôi muốn dẹp cái lớp này luôn quý bị yếu quá đi tôi nghe quý vị mới hiểu mà quý bị giảng cho một lớp như thế này mà cái sức tiếp thu của các vị như vậy đó thì yếu quá yếu quá mà cái tôi cho là cái người dám hỏi là người giỏi nhất mà người giỏi nhất mà cái khả năng mà mà học bài kiểu này thì tiếng Việt Nam mình thì không có chữ nhưng mà tạo có kêu là đi chết đi ừ ok tôi đó là xong Dạ, à, cho con xin hỏi câu kế tiếp của một em Phật tử. À, kính thưa sư, xin sư giải đáp cho con một mắt xích trong lý duyên khởi do nhân gì, duyên gì mà tâm từ của kiếp này tạo thành kiết sanh, kiết sanh thức của kiếp sống sau và vô minh tham ái đóng vai trò gì trong mắt xích này xa thú tôi không biết cái người hỏi cái này nè là có học giáo lý hay chưa chứ còn mà nếu mà có học giáo lý thì cái này giảng đơn giản lắm còn nếu mà không tôi nói rõ nha nếu mà học giáo lý thì tôi nói rất đơn giản còn mà không học giáo lý thì tôi nói tới tết và tới chết cũng không hiểu cho nên tôi chọn cái giải pháp là nói đơn giản nha rồi ráng về mà banh cái ốc đổ mực vô mà hiểu chúng sanh nó có ba hạng <clears throat> hạng thứ nhất là chỉ sống theo đuổi cái gì mình thích cái gì mình thấy vui và trốn chạy cái gì mình thấy ghét cái gì nó làm cho mình khổ cái hạng đầu tiên là trốn khổ tìm vui à, chỉ có biết thích ghét buồn vui thôi à, bất kể thiện ác cái hạng này là là khỏi nói rồi cái hạng thứ hai là, là hành thiện lánh ác với mục đích ờ, là cầu quả nhân thiên à, mong được cái này được cái kia cái hạng thứ ba là cũng hành thiện lánh ác nhưng mà để cầu giải thoát để mình không còn thiện ác buồn vui nữa như vậy tổng cộng mình có ba hạng chúng sinh trong đời dầu có vô số thì nói mà nó gồm có ba hạng đó thôi. không có hạng thứ tư không có chỉ có ba hạng thôi thì là ờ, cái chuyện mà mình tu tâm tự nó cũng nằm ở trong hai cái hạng mà tôi vừa nói hạng một là không có rồi cái hạng thứ nhất cái hạng mà chỉ biết là là, là, là, là thích ghét buồn vui rồi hạng này không có tu hành nhưng mà đang nói cái hạng tu tâm tự mà à, hạng nó, tu tâm tự để nó lùi về hai hạng sau thì là khi mà mình có cái lòng mình cầu quả nhân thiên đó, không nghe nó tu tâm thì từ có phước rồi, rồi mình mong là kiếp sau sinh ra mình sẽ được trường thọ mình sẽ được đẹp mình sẽ được dễ thương người ta nhìn nhìn mình người ta mến liền đó thì khi mình có cái lòng mà cầu như vậy đó bản thân cái lòng cầu đó, đó là nó do vô minh thúc đẩy là vì sao là vì vô minh là gì vô minh là không hiểu bốn đế càng nói nó càng càng dài đấy mà bốn đế là gì bốn đế cái chuyện đầu tiên là không hiểu rằng mọi hiện hữu là khổ chính vì cái tên này nó không chịu thấy rằng mọi hiện hữu là khổ dầu về trời hay là xuống địa ngục đều là khổ hết cho nên nó mới mong à, nó mới mong là nhờ cái chuyện mà tu tâm từ này nè nó sẽ được cái này cái kia lặp lặp lặp lặp lặp lại thì cái đó nó giống như là nó một đứa bé mà mà nó đá banh trên cái vùng à, cái vùng mà ta đã có đặc miền như thế nó thích đá banh mà, mà mặc dù người ta đã nói cái chỗ đá banh nó cái sân banh cái bãi cái bãi cỏ đá banh đó là là bãi mền nhưng mà nó không có biết mền là cái gì nó lo nó tung tăng nó đá thôi cho nên mình thấy nó đá banh thì cái đá banh nó bản thân nó không phải là tội lỗi ờ, nhưng mà cái cái đá banh đó là một niềm vui tự nhiên của trẻ con rất là tự nhiên nó có gì mà nghịch thường không có gì bậy bạ hết nhưng mà cái cái niềm vui đá banh đó ngay lúc này và tại đây nó được thúc đẩy bởi cái ngu bởi vì nó nó không biết mình là cái gì mà nó cũng không nó không, không có hiểu cái lời cảnh báo người lớn nha nó đã ban trên một cái bãi miền thì đây cũng vậy tâm từ đó là tâm thiện đúng nhưng mà đó có người trên đời này vì cầu cái quả nhân thiên mà họ tu tâm từ thì trong trường hợp đó, đó bản thân tâm từ đó là tâm thiện thì hãy là tâm thiện thì sao ta nó sẽ cho ra tâm đầu thai về cõi lầm tâm đầu thai đó nó nó từ cái chữ vạn gọi là bát tí xâm thí nha mà bát tí xâm thí thì có chữ dịch là kiết xâm kiết là kết kết nối kiết xâm thức có chỗ kêu là tâm đầu thai có chỗ kêu là tâm tái tục nha à, thì thì tu tâm từ thì tâm từ nó là tâm thiện yeah, nhưng mà sử dĩ nó, nó, nó tâm thiện này nó không dẫn đến với tâm bất thiện đó nhưng mà trong trường hợp này là nó do vô minh tác động gián tiếp nhớ nha vô minh gián gián tiếp tác động chính vì vô minh tác động cho nên người ta mới thấy rằng là trên đời nó có chỗ vui có chỗ khổ mà chính vì có chỗ vui chỗ khổ cho nên người ta mới lánh án hành thiện để mà được về chỗ khổ không có bị về cõi vui mà các vị có biết một cái chuyện như thế này vô minh mà nành là hệ lỗi nặng ấy, thì nó tác động cho cho chúng ta làm ác mà vô minh loại nhẹ đó là ta tác động cho mình làm thiện chà cho trong râm này chắc là nổi điên lên cái này nha không học Atiram nha em hiểu cái này vô minh mà lỗi nặng á, là tác động mình làm ác à, còn vô minh mà lỗi nhẹ đó thì nó tác động cho mình làm thiện cho nên vị Ana Hàm tuy là là, là là không còn dục ái nữa nhưng mà vị đó vẫn còn thích trong thiền vẫn còn thích thích cái thiện trong thiền bởi vì vì vô minh của vị Ana Hàm chưa hết vị a na hà nói thượng a tỳ đàm nó còn xài tâm đại thiện mà hãy đại thiện thì tâm đại thiện thì nó còn cho quả à, trong khi đó, đó cái vị a la hán thì không còn một tí ti vô minh nào hết cho nên vị a la hán không có một tí ti tâm thiện nào hết vị a la hán làm toàn là chuyện chuyện tốt không à nhưng mà làm bằng cái tâm đại tốt cái tâm này nó không có cho kết quả đời sau nhớ nha vị a la hán làm toàn là chuyện tốt nhưng mà làm bằng cái tâm mà gọi là tâm đại tố cái tâm nó giống như là cái hộp thóc của bị luộc vậy đó nhìn là giống y chang như hộp lúa vậy đó nhưng mà không có đem gieo được nữa phải không tâm đại tố là cái tâm mà của vị a la hán dùng để làm những cái việc mà lẽ ra phải làm bằng tâm thiện lẽ ra phải làm bằng tâm thiện nhưng mà vị đó không còn tâm thiện nữa cho nên vị đó phải xài cái tâm này thế tâm đại thiện nhớ nha còn phạm phu mình thì làm lành bằng tâm thiện mà hãy tâm thiện đó, thì nó phải dẫn đến cái quả báo của đời sau kiếp khác cho nên nó là tuy nói là tu tu thiền này nọ tâm từ niệm phật lum tà la nhưng thật ra nó nó đều là do vô minh vô minh gián tiếp ờ, do vô minh gián tiếp ờ, vô minh gián tiếp mình còn đi cầu một cái quả ờ, nhân thiên mà vì sao là vì mình không có chịu thấy rằng cái quả nhân thiên nếu mà nó rốt ráo nó y chang như quả địa ngục vậy đó. tôi nói là nhiều người nó mỗi điên lên mà sự thật đó là như vậy bởi vì theo Atidam nó rốt ráo thì thọ lạc nó cũng vô ngã vô thường nó cũng chớp nhoáng như là thọ khổ tâm bất thiện tạo ra khổ ưu tâm thiện thì nó tạo ra hỷ lạc và cả tâm thiện đều vô thường tâm bất thiện cũng vô thường hỷ ưu cũng vô thường à, à, khổ ưu vô thường mà hỷ lạc cũng vô thường cho nên nếu mà nói mà mà mà mà mà, mà, mà, mà sơ cơ đó thì khổ lạc khác nhau nhưng mà nếu nói rốt ráo thì khổ lạc đều là khổ khổ lạc đều là khổ bởi vì khổ nó có hai khổ cảm giác và khổ bản chất à, khổ cảm giác đó là cái gì mà nó nó thuộc về cái feeling cái cảm giác thanh tâm đó gọi là khổ cảm giác cái gì mà làm cho thanh tâm khó chịu nhưng mà cái khổ bản chất tức là cái gì mà nó bất bất chắc bất toàn thì cái đó gọi là khổ nha mà chính vì không thấy được chỗ này cho nên người ta mới tránh cái điểm A mà tìm về điểm B mà trong khi đó theo kinh nói 24 khổ tự đều là khổ hết A khổ B cũng khổ còn mình là mình lại không hiểu cái chỗ này cho nên mình tưởng là A khổ mà B không khổ cho nên mình chạy qua mình trốn nó giống như nãy tôi nói trên bài bảy miền người ta đã nói bảy miền thì phải ra khỏi cái chỗ đó mới an toàn còn mình thì mình nghe mình hỏi kỹ rồi nữa bảy miền mà chỗ nào miền nhiều chỗ nào mình ít rồi trong cái chỗ mà người ta nói ở ừ, bên tay phải đó bên tay phải qua 15 bước là chỗ đó mình ít thì mình bắt đầu mình mới thấy cái đó mình thấy cái đó hoa nhiều nè bướm nhiều mình đi qua đó mình hái hoa mình bắt bướm nhưng một cái người mà tỉnh táo họ sẽ thấy rằng đã là bãi miền thì dầu miền nó nó dậy hay là nó thưa thì không quan trọng cái quan trọng là ra khỏi bãi miền đó chứ còn đừng có nói mà ở à, đứng trên cái bãi miền mà còn nói là cái chỗ này nào thưa chỗ nào khích thì cũng là dân ba trại nhé. Ờ. mà tôi không biết là người dân bên úc có dám đặt chân như bãi miền hay không chứ còn tôi thấy người ta để cái tấm bảng người ta nói là lên mai là là tôi đã giọt mắt rồi còn đằng này quý vị còn ngợi quẩn mà còn hỏi kỹ lại cái chỗ nào thưa chỗ nào khích để tôi vô tôi đó tôi đá bóng vô tôi vô tôi hái hoa tôi bắt bướm thì quá gan ăn kangaroo nhiều quá nữa dạy ăn thôi chứ còn tôi thấy cái đó tôi không chơi nghe nó bãi miền là tôi không chơi dầu là trong đó một trăm mét vuông mới có một trái tôi cũng không dám vô nữa, nữa. người ta chỉ cần thấy cái tấm biển báo tôi đã giọt mắt rồi ừ thì ở đây cũng vậy có học đạo thì mình mới thấy rằng hễ còn hiện hữu là còn mập dầu về phạm thiên hay là dầu xuống địa ngục nó có điểm giống nhau có nghĩa là hết tuổi thọ rồi thì đi về đâu bất định hết tuổi thọ rồi thì đi về đâu bất định kể cả trường hợp phạm thiên thì cái kiếp đầu tiên mà phạm thiên xâm xuống đó thì họ không có bị đỏ liền họ phải qua một kiếp trung gian ok không nhưng mà cái kiếp nó đâu có nhiêu nó ngắn lắm trong vòng luân hồi một kiếp trung gian nó chẳng là cái gì hết nó chỉ là một hộp cát thôi dạ. mà hết cái kiếp trung gian đó rồi đó thì bất định bất định mà quỷ chuyển lên thánh vương sau khi chết rồi không có đọa được phải sanh thiên bởi vì cả đời bị nó sống thiện lắm. nhưng mà sau cái kiếp sanh thiên đó rồi đó và đi về đâu thì trời biết ok tôi nói như vậy mà các vị không hiểu thì thì chỉ à, uống à, thuốc à, sư, chuyển kiếp um, thôi dạ. thưa sư cho con đính chính lại cái cái um, cái câu hỏi hồi nãy đó sư là em ừ. đánh cái chữ hơi, hơi nhỏ tâm tử chứ không phải tâm từ sư ơi trời đất ơi rồi đã không đánh lại ông đánh ông lại. ông học lớp mấy ông biết khi mà ông hỏi hai cái chữ đó là là là ông thấy trong nhà mà nó mời ba ăn cơm với mời bà ăn cơm cái nó khác nhau không hả dạ tại à, cái... nhưng mà không sao không sao không sao tôi ờ, tôi nếu mà là tâm tử thì tôi lại giải thích uh, bây giờ bây giờ nếu là tâm tử thì câu hỏi nó sẽ như thế nào dạ con đọc lại câu hỏi nha à, xin dạ, sư giải đáp cho con một mắt xích trong lý duyên khởi do nhân gì duyên gì mà tâm tử của kiếp này tạo thành kiếp sanh thức của kiếp sống sau và vô minh tham ái đóng vai gì rồi thôi rồi được rồi được rồi được rồi được rồi, được rồi câu này trả lời cái vấn tắt thôi người hỏi câu này là là có cái chủ ý là lè điệp thiên hạ khoe cho người khác biết rằng mình có biết giáo lý chứ người này không hề biết cái khỉ gì hết không bao giờ có chuyện tâm tử mà tạo ra kiết sanh thức chỉ nó không có chỉ nó không bao giờ có nha mà cái người này đó là nói theo ba trường lớp chút là người này chưa từng học qua a thì đầm tiểu học nữa không biết gì hết mới có biết đọc biết viết mà mà mà đi hỏi toán lớp 8 thì biết là cái gì là dân đào lao thông qua câu hỏi này tôi chỉ nhấn mạnh là không có cái chuyện mà tâm tử mà nó tạo ra cái sinh thức gì đó không có cái này là giống như bây giờ tôi hỏi quý vị tôi hỏi chứ xin quý vị giải thích cho tôi biết bằng cách nào mà tôi có thể lấy cát mà nấu ờ, thành cơm chiên dương châu thì tôi nghĩ quý vị không cần trả lời cái vị đó là ba trận là xong không thể nào hốt một cái tô cát mà nấu làm làm cơm chiên dương châu cái gì nó không có nó nó, nó, nó lộn nó lộn nặng rồi nha ừ cho nên ờ, cái người này là là đang dìu tôi trở lại với cái khung trời quê hương ờ, đó là người phật tử mình có có cái bệnh rất là nặng đó là không biết gì mà thích xài đau to búa lớn mà đưa ra những cái định đề giáo lý ghê gớm như, như lè biệt khoe mẻ hoành tráng nhưng mà cuối cùng có biết kỹ hết mà nếu mà người mà không biết gì hết mà tôi tôi mà để giải thích rộng cái này ra đó là là có càng điên nữa nha yeah, ok nhưng mà tôi nói một lần nữa người đặt câu hỏi này không có được ai thì làm sai học nữa ok bỏ qua đi đó là cái lý do tại sao tôi sợ mà mà mà mà mà mấy cái uh, trả lời câu hỏi này nè câu hỏi bữa nay là câu hỏi khá đó bữa nay là câu hỏi tôi cho là là, là, là thấp đó chứ còn bữa nào nó còn hỏi tại sao mà mấy ông sư ông là mặc y màu màu đàn ông màu vàng tại sao mà con ngủ con hay thấy ma rồi đó nó còn có loại câu đó nữa ok mà mời câu khác dạ con xin uh, phép uh, uh, Ờ, anh anh Kim một cái cho một cái vị, của, vị Phật tử anh Kim Kim cho một cái vị Phật tử nãy giờ đợi cũng okay. hơi lâu đó anh okay, rồi, rồi, rồi. À, cho cái vị Phật tử đó em mở mở cái volume lên cho cái vị Phật tử đó C, CMQ hả à, CQM à, dạ mời cái CQM là tên tên gì đó và <laughs> dạ thưa, ờ, thưa sư con là đào ở Brisbane oh. dạ à, con con, con nãy giờ hồi hộp con sợ sư khi con đi chết đi <laughs> không biết hỏi thanh nữ là chuyện thường <laughs> chắc nghe quen rồi cũng không dám ờ, không không không sao đâu à, lì đòn à lì đòn à không sao đâu ráng ráng ờ, ráng hỏi đại nha um, hồi nãy chắc câu hỏi là sư đã nói con đến hỏi mà sư nói rồi về cái, cái cây đó à, hoặc là cây trái mà có à, có chư thiên ở trong đó đó thì bên bắc tông á, họ hay nói uh, có những có thật có thức trong những cái cây có thức ờ, tánh ờ. trong đó đó nhưng mà bên nam tông thì nãy chắc sư nói là là, là có uh, chư thiên ở trong ngự trong đó hả sư như vậy là câu hỏi con gì thôi không có con tưởng là bên bắc tông họ hay nói là có thức tánh đó, mà bên nam tông thì nói thế nào về thức tánh của loài cây cỏ tại coi cỏ thì con nghĩ là không thức không có thức tánh được à, sư hà thì chỉ có chị thiên à, ngự trong đó thôi chứ còn thật sự là cây cỏ nó không có thức ừ. tánh dạ yeah. Dạ, vâng. dạ em mời anh kiên à, hỏi câu hỏi kế tiếp của anh định hỏi sư đó mở vô mở mic lên anh kiên ơi đây là câu hỏi à, con xin à, mở cái câu hỏi của à, một phật tử ở Việt Nam à, con con để con à, vặn cái này ra nha con kính thỉnh lễ sư dạ con tên là Thanh Huyền hiện đang cư trú tại Đà Nẵng thì con có cái câu hỏi này à, mong sư giải đáp trong bài kinh nghiệm xứ Cụm từ Ikayano Mako có bản dịch tiếng Anh là The, the Only Way và tiếng Việt là con đường duy nhất, độc nhất. Từ đó thì nhiều thương thiên sinh cho rằng pháp hành tự nhiên xứ là con đường duy nhất, độc nhất để chứng ngộ niết bàn, không còn con đường nào khác. Thứ sư cho con hỏi hiểu như về có chính xác không ạ? À? Hay phải hiểu như thế nào với một tinh thần của bài kinh? Và nếu với tư cách là dịch giả thì nên chọn cách dịch nào để không gây hiểu nhầm cho độc giả ví dụ có thể thấy cái chữ trên bằng the direct path con đường trực tiếp con đường thẳng tới niết bàn được không con xin thầy hành sự dạ tức là nói là từ tu tứ tứ niệm xứ là con đường duy nhất hay là có chính xác hay không hay là có những con đường khác con cũng có biết là sư sư đã nói rồi là tứ niệm xứ nó có cả đạo đây, đây, chắc chi dạ hồi nãy tôi có nói đó là cái chứng thánh á chứng thánh đó là thấy ra sự thật à, cho nên đó là chứng thánh đó là là là là, là chứng bốn đế đó là đế từ từ chữ phạn là sách trái là sự thật chứng thánh đó là thấy ra sự thật và cái pháp môn tứ niệm xứ á, là cái con đường mà cho mình thực tập chánh niệm và trí tuệ nhờ cái nền tảng của cái chánh niệm đó đó thì cái trí tuệ của chúng ta mới là có thể làm việc được làm việc cái gì nó nhận ra sự thật nó nhận ra là mọi thứ do duyên mà có có rồi phải mất và từ đó, đó nó lại dẫn đến cái hiểu lầm là hiểu lầm như thế nào là vì là là là những người mà không có đọc kinh điển mà chỉ toàn là ờ, do tăng ni ban phát ờ, do tăng ni ban phát bao nhiêu thì nghe bao nhiêu mình á, là đức phật là cha của mình ngày để là một, một cái núi kim cương mình đôi khi đó mình đó là mình cứ giống như bị bị bị bị, bị bại liệt vậy đó mình cứ lết tới nhờ một cái trung gian là nó họ ban cho nhiêu xài nhiêu mà đôi khi nó mình bị bại liệt thì uổng lắm trong khi cha của mình để là mình một núi kim cương ừ. thì ở đây đó, cái tinh thần của tứ niệm xứ thì đúng hơn cái tinh thần của tứ niệm xứ là cái con đường duy nhất là cái con đường duy nhất để mà mà mà mà mà mà, mà, mà, mà, mà chị giác ngộ à, để mà giải thoát chứ còn cái chữ tứ niệm xứ mà hiểu theo cái nghĩa của mình bây giờ đó có nghĩa là ờ, phải đi đứng chậm chạp rồi dở bước đạp rồi ăn đút vô từ từ rồi phải vô trong thiền viện phải đi theo cái truyền thống Mahasi Upanishita Paao Mokok gì đó thì nó là sai hiểu vậy là sai không phải mà cái tứ niệm xứ này là cái tinh thần tinh thần là sao không có một pháp môn nào mà thất niệm mà có thể dẫn giải thoát không có không có pháp môn nào mà không có trí tuệ mà có thể dẫn đến giải thoát chứ không có mà cái nội dung của tứ niệm xứ là chánh niệm và trí tuệ cho nên cái tinh thần tứ niệm xứ tinh thần của tứ niệm xứ là anh phải sống chậm để anh thấy cái gì nó đang xảy ra trên, trên bề mặt cái chánh niệm là nó cho mình thấy cái gì đang xảy ra trên bề mặt và cái trí tuệ là nó cho mình hiểu được cái gì bên dưới bề mặt đó tức là bên trên bề mặt là vậy nè tôi đang đi tôi đang bước đi trong chánh niệm đang đi biết đang cái câu này lại hiểu lầm nữa không phải là đang đi biết mình đang đi mà là đang đi trong cái sự tỉnh thức đi trong sự tỉnh thức tức là chỉ tập trung cái chuyện đi thôi chứ không nghĩ gì khác đó buổi đầu đó rồi dần dần đó, trong lúc mình đang đi như vậy nó có một cái sự bực mình đó nó xuất hiện mình ô tâm sân nha đang đi vậy mà có một cái tâm trạng là nó xuất hiện nó ô oh, cái này là ganh tị nha cái này ganh tị nè đang đi biết rõ mình đang đi đang đi trong tỉnh thức nha đang đi trong tỉnh thức thì lúc đó có một cái tâm trạng nào xuất hiện biết đây là tâm lành như vậy thôi thí dụ như vậy nhưng mà đó là cái cách diễn dịch của các cái cái cái, cái người gì đi cách diễn dịch dành cho cái người sơ cơ chứ còn tôi hỏi các vị có những người mà họ nghe Phật nói có một câu họ đắc thì lúc đó cái cái tinh thần họ đã dựa vào cái tinh thần của chánh niệm mà trí tuệ thì họ đắc đúng nhưng mà họ không phải thông qua cái cái pháp môn mà bây giờ quý vị vẫn hiểu cái phòng pháp môn tứ niệm xíu của người mình bây giờ hiểu đó là phải đi đứng nằm ngồi trong chánh niệm rồi đó rồi có một số vị dựa vào các bài kinh mà tứ niệm xứ cho rằng đây là con đường duy nhất các vị nó lại diễn dịch ra nếu tứ niệm xứ là con đường duy nhất như vậy thiền viện là chỗ duy nhất dẫn đến giải thoát và thiền sư là cái người đặc quyền à, dẫn đến cứu cánh giải thoát không phải mà là tinh thần tứ niệm xứ nhớ nha tinh thần của tứ niệm xứ là chánh niệm và trí tuệ chỉ có cái con đường mà kết hợp hai thứ này nè chỉ có con đường đó mới dẫn đến giải thoát chứ còn mà tứ niệm xứ không thể hiểu theo cái nghĩa của mình bây giờ là gắn liền thiền sư và thiền viện là sai tôi nhắc mạnh lần nữa tứ niệm xứ không hề à, có dính tới, tới cái thiền sư thiền thiền sinh thiền viện trong đó nhưng mà lý do tại sao có cái đó là bởi vì hôm nay à, thôi thời Phật thì ngày nhìn mình là ngày nói câu làm đắc nhìn mình cái là ngày cho đề mục làm gì mình tu là ok nhưng mà ngày nay không có chuyện đó nữa ngày nay không có thánh thiền nữa mà ngày nay mình phải tu mò bản thân mình mò mà ông thầy ông cũng đâu ông cũng phải mò chứ cũng đâu có, có ờ, nhìn mình mà ông dạy trực tiếp cái pháp môn nào cho mình đắc mà biết ông đắc chưa nữa đấy cho nên đây là lý do vì đâu mà mình cần phải có phải có một cái uh, trụ xứ thích hợp đó là thiền viện phải có thầy bạn thích hợp đó là thiền sư và hành giả à, rồi phải có thời gian thích hợp có nghĩa là mình phải dành một cái lúc nào đó rỗi rảnh lìa bỏ gia đình thân quyến bạn bè không môi trường sống xã hội thậm chí cả đất nước nữa mình mới đi qua bên xứ người ta mình dốc sức mình tu tập ừ. thì cái, cái khái niệm thiền sư thiền sinh thiền viện là đời nay mới có cái thời đức phật không có cái đó các vị đi hỏi những cái nhân vật nào quý gì tin tưởng thời đức phật không có cái khái niệm mà thiền sinh thì tất cả mọi người thời đức phật tất cả những ai gặp đức phật họ đều là hành giả hết tất cả tất cả tăng ni phật tử thầy đức phật đều là hành giả hết có điều là có người rốt ráo miên mặt có người thì tà tà lơ đãng có nhưng mà cái, cái, cái tinh thần của nhà phật đã thờ phật trên đầu và trong tim trong óc thì người đó đương nhiên là hành giả tới niệm xứ còn một người mà thờ phật mà không hề biết gì về pháp môn tứ niệm xứ thì tôi cho rằng ờ, người này chưa có phải là phật tử tôi định nghĩa như vậy người đó chưa phải phật tử phật tử thứ thiệt phải là cái người mà hiểu được pháp môn tương xứ là cái gì bởi vì cái tinh thần rốt ráo của nhà Phật là giải thoát mà đôi khi anh không biết pháp môn tứ niệm xứ anh không biết cái tinh thần giải thoát đó thì anh theo Phật bạn theo cái gì anh thờ Phật giống như anh thờ thần vậy đó nha ừ. cho nên tôi nhắc lại cái chữ tứ niệm xứ đây phải định nghĩa lại tứ niệm xứ đây là tinh thần chánh niệm và trí tuệ kết hợp chớ không phải chữ tứ niệm xứ đây hiểu theo cái nghĩa là thiền sinh thiền sư và thiền viện hiểu như vậy thì nó nó kẹt lắm ok tôi không biết trả lời với xong chưa đi dạ thưa sư à, hôm nay sư cho chúng con à, à, bây giờ là được một tiếng rưỡi rồi sư cho chúng con khoảng thời gian bao lâu nữa để chúng con biết à sư nãy giờ bao lâu rồi anh kiên tiếng rưỡi rồi sư mà tiếng rưỡi thì mình nghĩ mình nghỉ chứ bây giờ cho nữa bây giờ trời trời <laughs> dạ, thôi được rồi hồi nãy giờ tôi đổ bánh xèo tôi đổ 50 cái bánh xèo rồi dạ cảm ơn sư. Dạ, um, món gì nữa dạ thưa sư tại vì um, những câu uh, những lời dạy của sư uh, làm cho chúng con uh, thức tỉnh uh, và học hỏi rất nhiều cho nên uh, thời gian nó trôi qua mà chúng con cũng không biết um, xin tôi sư... thù tôi thù nhất ấy, tôi thù nhất là là nói cái câu mà cao siêu thức tỉnh ông ông trong viên là đang nổi điên lên đó này khác dạ à, mà, ờ, mà, mà tôi không nói riêng hết tôi nói tất cả mọi người nhé làm dạ. thật sự là cái đầu phải tỉnh phải tỉnh táo ok rồi Vậy là dạ. bữa nay là tiếng rưỡi là xong mà tôi cũng không ngờ là tiếng rưỡi nó quay nhanh như vậy tôi cũng không, không dạ. ngờ luôn á rất là okay. nhanh à, rồi dạ, hẹn trước khi, đi. À, trước khi mà dạ. sư, à, sư sư xong chương trình này à, sư cho con thêm một một lần à, một lần thỉnh cầu sư nữa là à, sư cũng đã biết tụi con à, à, muốn rất muốn học hỏi từ sư à, thì vô tình nơi sư qua à, qua úc và cái chuyến sydney thì à, con qua bển thì à, à, con nghe được pháp của sư và con về con à, giới thiệu cho các bạn ở brisbane và melbourne thì à, cái duyên brisbane và melbourne chưa đủ để gặp sư nhưng mà bây giờ à, co do cái cái dịch covid này đó thì chúng con lại được có cái duyên may là học pháp của sư ở ở trên ờ, cái um, zoom này thì sư biết thì chúng con uh, những giảng sư uh, đã đi qua đất úc và um, giảng những cái bài rất là cơ bản và thông thường thì chúng con không đi vào sâu được thì bao nhiêu năm nay thì như vậy đó sư cho nên tình cờ này thì uh, sư sư đã chê chúng con ngu thì uh, sư à, gieo cái duyên này thì sư phải nhận cái lời uh, đảm trách mà chư sư hướng dẫn chúng con à, từ đây cho đến những ngày mà <laughs> gọi là à, sư à, à, sư nhập niết bàn à, sư ha sư sư hướng dẫn chúng con à, thật sự ra là như vậy thì chúng con rất cần rất cần à, sư à, à, và con cũng mong rằng là những cái bài giảng của sư dành cho phật tử úc châu à, cũng như à, các phật tử trên thế giới là khi mở cái bài này ra thì um, các Phật tử biết là theo thứ lớp và để hiểu theo cái từng tự căn bản giống như là sư nói là chúng con phải học từ căn bản phải biết Phật pháp căn bản thì những cái bài 8 9 bài 10 vừa qua thì sư đã cho chúng con những cái thành phần để cái phân tử để đi vô học Phật thì bây giờ thư sư cứ tiếp tục sư dạy cho chúng con tiếp tục uh, um, lên lên lên nữa thì cứ sư cứ nhìn trình độ chúng con như thế nào thì cứ cứ cho và giảng dạy theo từng thứ lớp được không ạ à? ok sao thú dạ dạ con hiểu rồi hiểu hiểu nói gì rồi dạ dạ con cảm ơn sư dạ. Dạ. rồi à, dạ con xin uh, tri ân sư dạ. um, à, quý vị um, à, nhân cũng cảm ơn quý vị à, hôm nay thực sự ra thì à, sư lúc nào cũng như vậy đó quý vị à, giảng thẳng thắn uh, chân thật uh, và đánh đòn đau quý vị nên nhớ là sư rất đánh đòn <laughs> coi như là mình đừng có gì bản ngã uh, nhân cũng bị sư la ờ, tại chỗ là ngu hay gì đó nhưng mà thật sự nếu mà quý vị muốn học thì quý vị phải biết um, là như vậy sư là như vậy uh, nhưng mà sư rất vui sư rất từ bi quý vị um, nhân cũng cầu mong là quý vị um, um, thương và cũng thông cảm những cái truyền đạt truyền ngữ của sư và học hỏi từ sư nha quý vị à, nhưng cũng cảm ơn quý vị rất nhiều à, tham gia chương trình và mạnh dạng hỏi câu hỏi thì đầu tiên là nhân đã khơi sư và đã nói là sư rất khó à, không thấy sư cười à, và um, cũng có người là nhắn cho nhân như vậy đó là um, sợ quá không dám hỏi gì hết nhưng mà bây giờ cũng có những người hỏi và gửi thì quý vị cứ gửi câu hỏi trực tiếp Ờ, nhân sẽ ờ, ờ, gửi về cho anh Kiên hay là nhân direct cho sư sư cũng thấy là hôm nay Phật tử mình không có hỏi nhiều câu tào lao là rất mừng rồi thật sự mong họ mong mỏi học hỏi của mình là như vậy rồi um, à, cũng, đã... xin lỗi có một vài quý vị gửi câu hỏi mà bữa nay thời gian có hạn thành ra chúng ta không thể nào hỏi sư được à, tôi tôi sẽ vẫn giữ đó và sẽ gửi, phải đưa lên hỏi sư vào cái dịp uh, hỏi đáp sau à, xin, dạ. xin xin chào tất cả dạ à, anh kiên kiên khoan đã để nhân dạ. um, nói quý vị à, những cái cuốn sách của sư tội khanh quý vị ơi um, nhân bây giờ mới có thời gian mà mở ra mà đọc và coi đó thì tất cả những cái thắc mắc của quý vị hỏi về sắc quẩn về thiền tập nhiều thứ lắm như đã có tất cả trong này rồi thì quý vị có um, có thân nhân nào ở Việt Nam á quý vị liên lạc và gửi cho quý vị những cái bộ sách như thế này rất là quý ở đằng sau có những cái bản hướng dẫn về các các tâm và bước hành thiền như thế nào luôn quý vị rất là rõ ràng rất là chi tiết luôn thành ra um, nếu mà quý vị cầm cái cuốn sách mà quý vị đọc rồi đó thì quý vị không có cần phải mà hỏi những câu hỏi uh, uh, thắc mắc rồi sư gọi là tào lao đó thì quý vị cứ tìm những cuốn sách của sư thì quý vị sẽ hiểu rất nhiều rất nhiều à, quý vị um, và cũng nhờ cái cuốn uh, Nhật Tụng Kalama này mà mà nhân hiểu nhiều về kinh uh, Trung Bộ mà nhân có cái cuốn uh, cái cuốn uh, kinh Trung Bộ gốc như vậy nè mà đọc không hiểu gì hết nhưng mà nhờ cái cuốn giảng giải của sư đó thì nhân mới mới hiểu thêm về kinh Trung Bộ à đó là những cái uh, cái mà chi tiết nhân muốn gửi đến quý vị cái này là do nhân nhân tự tìm và nhân sưu tập thôi à, đó thì à, sư cũng là người mà viết sách rất nhiều mà bây giờ là sư cũng không muốn viết sách nữa rồi đó quý vị thành ra những cuốn sách này rất quý à, và có đây có địa chỉ liên lạc để mà mua sách ở bển á quý vị cứ à, chụp hình cái này nè rồi quý vị nhờ cái vị này ở Việt Nam sẽ đóng gói gửi dùm cho quý vị với chị chợ uh, gửi tiền về ờ, về cho cái vị đó thôi à, cô uh, Trần Ngọc Tuyết nè à, cô Trần Ngọc Tuyết thì uh, nhân biết nhân biết cô đó à, cứ nói nhân thì uh, thì cô sẽ giúp quý vị và em Thina cũng có thể uh, giúp quý vị là em Thina có cái cái địa chỉ của cái người gửi đó lại lấy sách và gửi thẳng cho quý vị luôn thì quý vị cứ chịu cái tiền chi phí bưu điện thì um, những cuốn sách này quý vị ơi khó khó khó mà ừ, may mắn lắm mình mới tìm được uh, có duyên lắm mình mới có có có có được những cái um, thông tin như thế này để mà học hỏi thì quý vị biết sư rồi sư uh, biết rất là nhiều sư biết rất là nhiều à, quý, quý thị có thể vô toại khanh.com rồi bấm một cái nút uh, toại khanh này rồi bấm một cái chữ sách này nhé thì nó nó sẽ dẫn đến cái trang mà về những cái cuốn sách của sư và cái cách order cái cái cuốn ờ, triết học A Tỳ Đàm này là ờ, rất là hay dạ, à... nhớ lấy cái này nè ha um, sau những cái ngày mệt mỏi đó quý vị mệt mỏi quý vị đọc ờ, cái cuốn uh, họ đã nghĩ như thế nè uh, sư cũng có một tập thơ nữa nè uh, cho quý vị thư giãn đầu óc nè tập thơ nè rồi uh, chuyện phím thầy tu cũng rất hay nè quý vị đó là nhân đã đọc rồi à, bây giờ ờ, rất hay nhân mới giới thiệu cho quý vị ha um, thơ rụng hiên chùa này cũng hay nè dạ mấy cái, uh, cái hai cái kinh kinh nghiệm tại tuệ quán này là là những cái kinh nghiệm của uh, những sư miến điện của những sư anh uh, uh, sư dịch lại những cái bài uh, kinh nghiệm của họ trong cái uh, vấn đề tu, uh, tu tập dạ thôi Mà, vâng, là uh, xin cảm mọi người rồi à, xin chúc okay. mọi người ngủ ngon dạ bye dạ, xin chào xin, xin chào chị thank you nhân cảm ơn dạ. anh kiên nha dạ. ok we did well ý là bị, bị chửi ngu nhưng mà that's ok <laughs> ông học lớp mấy vậy ông <laughs> ok ok bye bye dạ cảm ơn anh bye.